cái chữ này nó có nghĩa là không còn 10 nữa không còn 10 nữa không còn thêm cái 10 nào nữa no more things no longer things bà học tôi có giải thích chỗ này rồi mà bà con còn nhớ không tức là lúc đức phật còn tại thế đó thì uh, có nhiều cái tôn phái ngoại đạo thì trong đó có một cái phái gọi là phái ni gan thác cái phái này nó có một cái thuật ngữ đó là thí dụ như một cái người một cái vị đồng đạo mà mới vừa từ trần ấy, mình gọi cái từ mình là viên tịch ấy. À, một cái vị thì tu sĩ nào ở trong hệ phái mà mới vừa tịch thì người ta mới căn cứ vào cái số năm tu của vị đó trước đó trước khi tịch ví dụ như là vị đó tu 10 năm mà bây giờ chết thì ta gọi là cái vị đó vừa nứt đã sát có nghĩa là vị này đã được 10 năm nhưng mà không còn thời gian để cho 10 năm tiếp rồi à, <clears throat> nếu vị đó tu 30 năm thì người ta gọi là nét tinh sát có nghĩa là vị này không có cơ hội để để mà tu hành thêm ba chục năm như là ba chục năm vừa qua ừ. đó là cái là cái chữ chuyên môn một cái cách chơi chữ ghép của mấy cái vị tu sĩ trong cái phái ni ganh thá còn chữ nít xá là nghĩa ngoài đời đó nó có nghĩa là là là đặc biệt là độc đáo à, nghĩa ngoài đời nghĩa là đặc biệt độc đáo còn cái nghĩa mà trong từ chuyên môn này nó nghĩa là không còn thêm cái thời gian tu hành nữa ừ, nhớ như vậy thì cái chữ này khi mà có người à, nhắc cái chữ này đến đức phật thì đức phật thầy dạy rằng ở trong giáo pháp của ngài đó cái thời gian tu ít hay nhiều chưa đủ để gọi là thành tựu đạo nghiệp mà miễn là tu đúng tu đúng và đặc biệt là nếu mà tu đúng mà lại có thành tựu đó thành tựu cái quả vị thì lúc đó nó mới đáng kể ví dụ như bây giờ vị đó tu 80 năm mà không thành tựu đạo nghiệp ừ, không có thành tựu một cái quả vị đắc đắc chứng gì hết thì vẫn không bằng một cái người họ tu trong một ngày cho nên ngày dạy là cái nít đã sáng ở đây đó cái gọi là thành tựu quả chứng hay là cái sự cao niên lạc trưởng ở đây không có tính trên số năm à, mà tính ở trên cái thành tựu tu học nhưng mà đây dĩ nhiên là người nói trên cái, cái từ ngữ thôi chứ theo cái, cái trong cái sinh hoạt tăng đoàn thì vị nào ờ, lớn hàng thì vẫn được xem là đầu đàn được xem là trưởng nhóm đúng đó là trong cái hành chánh thì tăng chúng với nhau phải, phải có cái tôn tiên như vậy nhưng mà xét trên bản thể tăng già đó thì cái giá trị của mỗi cá nhân à, không phải tính trên hạ lạp mà tính trên những cái thành tựu sở chứng trên cái quả vị ừ, chứng đắc nhớ ra đó vì mặt hành chánh nó khác à, mà nói trên mặt xét mặt bản thể nó khác và bờ hộp nó chữ tăng nó có ba <clears throat> một là tăng tăng hành chánh có nghĩa là bốn vị tùy theo trở lên được gọi là tăng tối thiểu là bốn vị thì gọi là tăng trường hợp thứ hai là tăng suy cử thí dụ như là người ta trong trường hợp đặc biệt nào đó thì chưa tăng chỉ cử một vị sai di thôi đi đến ờ, có mặt trong một cái, cái buổi lễ một buổi trai tăng nào đó thí dụ chi chùa đó bữa đó người ta thỉnh mà chỉ tăng tùy theo đi hết rồi không còn vị nào ở nhà hết thì lúc đó sẽ có một vị sa di vị thế thì vị được cũng được gọi là tăng và tăng suy cử còn trường hợp thứ ba là tăng bản thể là trường hợp này đây tức là cái vị tăng mà có những thành tựu về tâm linh về quả chứng à, được gọi là tăng bản thể nhớ nha ừ. cho nên đó là nếu mà hôm nay mà bà con có bất mãn với một cái tập thể một ngôi chùa một cá nhân nào đó thì các vị hãy hiểu rằng cái tăng mà mình bất mãn ở đây là tăng thành chánh bất mãn tăng tăng suy cử tăng là tăng cá nhân chứ còn nếu gọi là tăng bản thể đó thì mình ờ, được gặp mình lạy không kịp chứ là làm gì có chuyện mà mình bất mãn nha một cái vị mà đắc sơ thiền chỉ là sơ thiền một vị tăng mà đắc sơ thiền à, thì họ không có gì để cho mình phiền hết nói gì là sơ quả nha cho nên là tăng bản thể là nói đến những cái vị mà có những cái thành tựu pháp thượng nhân ấy, gọi là tăng bản thể mà nói cho rốt ráo thì phải kể là sơ quả trở lên là từ tu đầu quần trở lên nha còn tệ tệ cũng phải là sơ thiền trở lên ừ. cái gọi là tâm bản thể đó còn cái tăng suy cử thì đã nói rồi có nghĩa là một cái vị nào đó bê bối bằng trời thì vẫn trong trường hợp đặc biệt là vị đó có thể được cử làm đại diện dạ. còn cái tăng hành chánh thì cứ căn cứ theo luật có nghĩa là bốn tùy theo đó là, là, là trở lên nó được gọi là tăng nha tăng cái túc số đủ để làm các cái tăng sự tôi ờ, gọi là tăng thành chánh ừ. thì ở đây cái chính đích đánh sáng là sao thì lúc bây giờ đó là uh, ngài sẽ là phát ngày ờ, trong cái duyên sự của bài kinh này đó là ngày sẽ là phát ngày đi bác rồi ngày ghé vào thăm mấy vị uh, du sĩ ngoại đạo bạn tu gọi là tôn giáo bạn đó các, các tăng sĩ các tu sĩ bên tôn giáo bạn cái chuyện này xảy ra rất là thường rất là thường thì trong chú giải có nói như thế này à, như thời nay mình thì chuyện nó có thể là không nên à, cái này cho tôi nói cái sự thật này nó cũng hơi dễ chém một chút ngày nay cái mối quan hệ giữa các tôn giáo nó không có đẹp như ngày xưa <clears throat> bởi vì tôn giáo ngày nay á, là nó gắn liền đến yếu tố chính trị ví dụ như bên cơ đốc bên tin lành đó, đó là những tôn giáo mà cái yếu tố chính trị rất nặng rất là nặng rất là nặng mà dây dưa với họ có nghĩa là mình đó còn cái cái chuyện mà mình dây dưa với các các tôn giáo bạn rất có thể nó là một thái độ chính trị ừ và chính trị hôm nay nó là một cái phạm trù rất là nhạy cảm nha cho nên là cẩn thận rồi thêm nữa là, là, là trong cái mối quan gọi là cái giao tình là tâm linh á giữa các tôn giáo ngày nay nó kém hơn ngày xưa nhiều lắm thí dụ như hôm nay một vị tu sĩ uh, Phật giáo Bắc Tông hay Nam Bắc Tông mà đặt chân vào cái chùa Nam Tông hay là cộng một ông sư bên Nam Tông mà đặt chân vào chùa Bắc Tông nhiều các sĩ thì nếu không phải là cái chỗ quen biết trước thì nó cũng lỡ cỡ nó cũng gượng gạo nó cũng miễn cưỡng lắm khó là vì, vì không có gì để nói với nhau chưa nói đến một vị tu sĩ nam hay bắc truyền mà đặt chân vào trong một cái thánh thất cao đài hay là một cái xóm hòa hảo thì nó, nó, nó, nó bền bổi lắm nha nhưng mà thời đức phật lại khác thời đức phật cái giao tình giữa các cái hệ tôn giáo các hệ tư tưởng nó gần lắm bởi vì tôi phải cho tôi nói thiệt một câu là thời đó, đó cái tôn giáo thời đó cái ý nghĩa tâm linh nó lớn lắm còn tôn giáo ngày nay nó, nó, nó bị lạm dụng quá nặng đi phải nói thiệt ngày nay mà nói rằng chùa miếu rồi người tu rồi đó cái cái cái cái, cái nội hàm nó, nó có vấn đề nha cái lý tưởng mà khoác áo tu hôm nay nó, nó có vấn đề nhưng mà thời đức phật cái, cái thời đó, đó thì tình hình nó có khác nha nó có khác cho nên cái chuyện mà qua lại giữa uh, chư tăng đến, đến với đối với các cái giáo phái ngoại đạo đó, nó chỉ bình thường và ngay cả đức thế tôn cũng vậy có rất nhiều và rất nhiều nha tôi nói hai lần rất nhiều và rất nhiều lần à, đức thế tôn trên cái đường đi bác thì ngài cũng có ghé vào các cái ý, gọi là tu viện gọi à, là những cái chỗ hợp mặt của các tu sĩ thời đó bởi vì ngài biết đối với đức phật thì hơi hơi đặc biệt chút bởi vì ngài biết là sự có mặt của ngài ở chỗ nào sẽ đem lại lợi ích như thế nào cho người khác thì thôi khỏi nói mà riêng chưa tăng á riêng như tăng ở các vị tỷ kheo đệ tử ngài rất là nhiều vị cũng như vậy nghĩa là ờ, trên đường ờ, du hóa hành đạo ờ, thì các vị cũng qua lại rất là thường xuyên thường xuyên và thân thiết với các vị ngoại giáo nha thì hôm nay trong bài kinh này thì cái ngài sầm bắt là làm chuyện đó thì trên đường đi bác thì ngài có thấy thời gian con còn hơi sớm sớm ngài có ghé thăm họ một tí thì khi ngài ghé ngài thăm như vậy đó thì ngài có có nghe họ nói một chuyện họ kể chuyện mà nãy giờ tôi nói đó có nghĩa là ngày có nghe họ nói là tu 10 năm mà chết thì coi như được gọi là nít đã xá là bởi vì không còn thêm 10 năm như vậy nữa rồi là nếu mà tu ờ, hai chục năm mà chết thì gọi là nếp pi xá không có nghĩa là không còn 20 năm như vậy mà 30 năm mà chết thì gọi là nếp tinh xá là không còn 30 năm như vậy đại khái như vậy thì ngày ngài với cái trí tuệ của ngài nó ngày nghe như vậy ngài biết rằng cái, cái này mà đem về trình lên đức phật thế nào mình cũng có được một cái pháp thoại hay thì khi ngài trở về ngày thưa chị nói với đức phật thì đức phật ngày mới giải thích cái điều mà nãy tôi cũng vừa nói rồi ngài nói rằng cái <clears throat> trong giáo pháp ngài đó <clears throat> cái cái đạo nghiệp nó không được đánh giá qua thời gian gọi là kala gananamatang tức là cái đạo nghiệp nó không được gọi là gọi là wasa tăng không được không có phải đánh giá qua cái thời gian bao nhiêu năm mà người đó giàu cho luôn một một một ngày một một giây khắc à, mà có thành tựu có quả chứng thì cũng kể là trọn vẹn đạo nghiệp rồi và ngày mới nói thêm đó các vị thấy đây ngày nói thế này một cái vị tỳ kheo mà có đủ bảy cái này nè có ờ, đủ ờ, những cái pháp cái này bài kinh này tôi giảng rồi giảng từng chữ theo chú giải từng chữ từng chữ tôi đã giải thích rồi cho nên hôm nay tôi chỉ giảng sơ lược thôi dạ, sơ lược sơ lược thôi nha à, bảy thì nó là một tỷ kheo trong cái giáo pháp của ngài đó mà có được bảy cái pháp này đó thì tu bao lâu đi nữa cũng cũng, cũng có thể kể là cao niên lạc trưởng nếu mà có được bảy pháp này thì bảy pháp tôi chỉ gom gọn cái mấy cái này thứ nhất là thiết tha học pháp thiết tha gọi là sống suy tư trong pháp thiết tha thiền định và thiết tha sống tuệ quán à, chuyện đầu tiên mình bàn nha ừ. rất là khó cái chuyện tu học cạo cái đầu khoát cái y lên á nó dễ nó dễ lắm ra đường ra cậu lẫm Ờ, cầu muối trương dương khánh hậu đó quận tư tôn đảng lữ gia nó lụm đại bên bên gì đó mình chỗ ờ, cây da xà đó cái chỗ mà thứ ghê đó cứ lụm mấy cái ông mà đầu trọc là có sẵn rồi à, thì, thì cứ lụm về cái là là đắp y lên thì trong vòng ba nốt nhạc là mình có ngay một ông sư ngon lành không ngon ngon lành tôi đã giới thiệu địa chỉ rồi nha tôn đảng khánh hội dương dương cầu muối da xà à, lữ gia tu đảng chỗ đó vô đó là mấy ông là cạo sẵn hết bây giờ mình chỉ đắc y là có sự ngay uhm. nhưng mà cái vấn đề chỗ là có một lần có người hỏi là sao là phát là đắp cái áo tu cái gì khó không xin lỗi cái người biết được giáo pháp à, cái chuyện gì khó thực hiện trong cái giáo pháp này thì ngài sẽ là phát nữa trong cái người đến với cái giáo pháp này có ba chuyện khó cái chuyện thứ nhất là sống cái đời xuất gia đúng mức sống cái đời xuất gia đúng mức ừ, cái điều thứ hai đó là vui được với cái đời sống xuất gia và thứ ba đó, là vui được trong cái chuyện hành trì đó, đó là ba chuyện khó cái khó thứ nhất là sống đời xuất gia cái khó thứ hai là vui được với đời sống xuất gia và cái thứ ba là có hành trì đúng mức với cái đời sống xuất gia thì trở lại bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng cái giá trị của một tăng sĩ cái gọi là thành tựu đạo nghiệp của một tăng sĩ không có tính trên thời gian gọi là không có tính trên gọi là quát xây cái nó mất tăng không có tính trên cái cái, cái, cái, cái đơn vị năm tháng nha mà phải tính trên cái cái đạo nghiệp tính trên cái quả chứng và cái đạo nghiệp quả chứng ấy không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống mà nó phải đến từ bảy cái con đường này chuyện đầu tiên là vị tỳ kheo phải thiết tha trong cái chuyện học hỏi giáo lý cái này không phải dễ đâu quý vị không phải dễ đâu nha không phải dễ học nhầm cái môn mình không thích thua học nhầm cái ông thầy mà mình không thích thua học vào cái thời điểm mà mình không có thấy tiện lắm cũng thua Nên, kiếm được cái môn mình thích thì mình muốn học a đàm mà ông thầy ông không có dạy thì đàm còn mình không thích nào qua thì đàm mà ông thầy ông lại dạy thì đàm cái vị nghĩ tôi có chịu nổi không mình vô chùa là mình muốn học giáo lý căn bản mà ông thầy ông cứ đè ra bắt học ờ, tụng kinh Bali cái vị nghĩ có chịu nổi không, Đấy không? cứ dạy kinh Bali nhỏ vô nhỏ chưa có biết Phật pháp gì hết là cứ đè vô là y mẹ y đi ba tu ba đi sắc ca rê vậy đó làm chi vậy à, mình muốn học giáo lý mà đè ra bạn học và cái kinh vậy đó, học sao nổi nha học được cái môn mình mình muốn là khó khó đã khó rồi mà đã vậy đó cái người mà truyền thụ cho mình đó, cái cái giáo lý đó không phải ông thầy nào cũng có giúp mình được chuyện đó đừng có nói ông thầy đó là giỏi bằng trời ra ai cũng thích tôi ví dụ như là ôn làng mê tức là hòa thượng nhất hạnh đấy thì tôi còn mê mà quý vị tôi mê ngày lắm tôi phải nói tôi mê hòa thượng nhất hạnh lắm Đấy không tôi quý kính hòa thượng lắm nhưng mà có một điều có một điều là đâu phải ai cũng được như quỳnh được chẳng hạn và tôi biết tôi biết là có người thích có người không giá yeah, có người thích có người không cho nên là cái, cái môn ở thì đạo nó cao siêu hiện nhiên đâu có ai cũng thích rồi thứ hai tìm được cái môn mình thích thì đâu có ông thầy nào mình cũng thích rồi cái thứ ba tìm được môn mình thích tìm được ông thầy mình thích nhưng mà cái thời gian nó có cho phép không sức khỏe của mình nó có cho phép không Ờ, công việc nó có cho phép hay không có sức khỏe mà bận quá bận quá có sức khỏe mà bận quá hoặc là rảnh rỗi nhưng mà bệnh nhiều lắm cũng chết nha cho nên nó là để làm được cái điều đầu tiên là thiết tha trong cái việc học pháp thiết tha thì đã, khó tìm được người thiết tha rồi học mới chán lắm người bị chán lắm mà đã mà gặp được cái người siêng đó mà họ có hội đủ những điều kiện mà tôi vừa nói hay không mà cái người mà thiết tha hiếu học thiệt đó, thì hoàn cảnh nào họ cũng ráng cắn răng bậm môi để họ học hết ừ. cắn răng bậm môi trong kinh bảy mồi của trường bộ trong kinh khu rừng Wanapata của của của uh, trung bộ kinh đức phật ngài dạy rằng ở một cái nơi chốn nào ừ, kề cận bên cạnh cái người nào nơi chốn nào mà cái chuyện tu học của mình nó được phát triển không? thì giàu có bị xua đuổi cũng phải tìm mọi cách để xin ở lại còn ở một cái nơi chốn nào bên cạnh cái người nào mà cái sự tu học của mình nó bị thụt lùi đó, thì nếu có thể bỏ đi ngay trong đêm thì cũng nên đi chứ đừng có nói là ban ngày nha nếu đi được ban đêm cũng nên đi bởi vì sao vì mình nấn ná thêm một ít thời gian là mình chỉ mất thêm thời gian thôi nha cái đó cái trong kinh gọi là kinh khu rừng của nó bắt ta nha chứ không phải là tôi nói nha mà cái đó đúng hồi đó tôi đọc hồi còn bé tôi đọc cái này tôi cũng thấy kỳ kỳ tôi thấy ủa sao mà ghê vậy thì sáng sáng nó đi cũng được hay sao nhưng mà tới ở tuổi này tôi mới thấy một khi mà cái lòng của mình mà nó đã bất an bất ổn rồi đó thì ở lại chỉ mất thời gian thôi tôi nói gục tẹt luôn mình muốn trốn nhà theo trai bỏ nhà theo gái đó mà chỉ mất gọi là từ 11 giờ khuya mà chờ cho tới 5 giờ sáng đi các vị biết lòng như lửa đốt đó là chuyện tầm bậy đó chuyện chuyện tầm bậy đó chuyện trốn nhà mà theo theo, theo tiếng gọi của của của của của, của trái tim gì đó ờ, mà chờ bắt chờ tới mấy tiếng là đã không xong rồi mất chỉ mất thời gian thôi mình đã thương người ta mình đã rồi sách hoạch trù liệu để trốn nhà đi theo người ta thì phải làm liền đó, phải làm liền chứ còn mà mà mà, mà cà rờ cà rờ nó mất thời gian lỡ chưa kể là đêm dài lắm mộng sáng ra rồi nó, nó bao nhiêu cái, cái cái trở ngại nó bất trắc ai biết được nha ừ. cho nên cái chuyện đầu tiên là cái lòng thiết tha học hỏi giáo lý là một cái chuyện đặc biệt trong giáo pháp này không phải ai mà cạo đầu đắp y có mặt trong tăng viện trong tu viện trên đầu là nói là thờ tinh tam bảo thờ kính tam bảo rồi ai cũng đều xuyên học tuân tin tôi tuyệt đối không tin bởi vì cái đạo mình nó kỳ nó cái giáo pháp đức phật có cái điểm đặc biệt cái này anh phải tìm được cái anh phải dò anh phải dò được cái cái cái tần số nào đó để anh mới đi vô được nha chứ còn chua lắm chua lắm anh mạnh anh không có dò được anh không có tìm được cái hứng thú trong đó nha bao nhiêu người dân quê đó ở trên cái vùng là sông nước mà đâu phải ai cũng thích đi câu cá không phải ai cũng thích đi câu cá đâu không có không phải ai cũng thích đi câu cá mà trong đám người đang câu cá có người có trong đám mấy người thích bắt cá <clears throat> có người họ có kiên nhẫn hơn họ câu hàng giờ với quý vị người họ câu hàng giờ vậy có người họ xách cái chài đi họ luyện gì vài chài là đủ rồi có người họ xách cái thao với cái rổ họ đi họ tác tác mương à, đi, đi tác đìa trong trong đồng sâu dạ. thì mình thấy ngay chuyện bắt cá của nông dân miền miền quê đó là mình thấy đó có người ở miền quê mà không thích bắt cá rồi có người thích bắt mỗi người thích bắt một kiểu có người thích đập lờ lợp đăng đó dớn con cũng trống rồi còn có người đó thì thích chài thích dăng lưới dăng câu ừ. có người thì có nhiều thích uh, nhấp lương uh, đi nhấp lương đi móc ngang cua bắt ếch bắt rắn uh, à, sông khối hang chuột ví dụ như vậy ừ cho nên nó là cái chuyện học y chang như vậy cho nên cái chuyện khó đầu tiên đó là không phải ở môi trường đó ai cũng thích chuyện nhau hết chuyện đó không có rồi rồi cái thứ hai nữa đó là học cho có vậy thôi học để mà bung ra làm thầy sớm trường hợp này có không ít nha học qua mới là bung ra làm thầy nhưng mà các vị biết có một cái chuyện này khó tin vô cùng nhưng mà có thật cũng một bài kinh đó ở đây tôi không nói tư kiến nha tư kiến nghĩa là mỗi người hiểu theo cách là tôi không nói vì tư kiến thì nó muôn trùng tôi đã nói là nó dựa theo kinh điển đó. cũng bài kinh đó chánh đạn rồi đi vào chú giải của mỗi bài kinh trong mỗi bài trong chú giải của mỗi bài kinh là giải thích giống nhau thôi nha ví dụ như bây giờ tôi đọc kinh ờ, trường bộ số 8 quý vị cũng đọc trường bộ số 8 rồi tôi không hiểu tôi vào chú giải tôi đọc quý vị cũng vào chú giải các vị đọc nhưng mà sau khi đọc chánh tạng sau khi đọc chú giải xong thì cái nhận thức của chúng ta chưa chắc là giống nhau là vì sao vì cái nền tảng của hai người mình vốn dĩ không giống nhau cái nền tảng nó là gì quý vị biết mà nó rộng lắm trước khi tôi đọc trường bộ đó tôi có biết qua những cái giáo lý khác hay không tôi không biết mà quý vị biết thì về nền tảng của chúng ta đã khác chưa kể cái kiến thức bách khoa của chúng ta đó kiến thức bách khoa của chúng ta nó vốn dĩ không có giống nhau trên nền tảng thế học và đạo học ấy khi mà đối diện với một bài kinh nhận thức của chúng ta về bài kinh ấy đương nhiên là không có giống nhau cho nên à, là cho nên là mình mới học qua mới mà mình bung ra lòng thầy quá sớm mình quên cái chuyện đó mình quên cái chuyện đó là cũng cái bài kinh đó mà cái mức sâu cạn đó của mỗi người không giống nhau và liệu cái độ sâu cái độ rộng của mình nó có đủ để ra làm thầy chưa và các vị phải đồng ý với tôi các vị phải đồng ý với tôi một chuyện phải đồng ý với tôi một chuyện đó là cũng cái bài kinh trường bộ số 8 mà ngài xá lợi phất chắc chắn là ngài có cách giải thích không giống với chúng ta này à điều đó cho thấy rằng cái nội dung mỗi bài kinh nó không có đơn giản trên mặt chữ đâu quý vị mà nó còn bao nhiêu tầng bao nhiêu lớp ở dưới nữa nha cái độ sâu độ rộng và chiều cao cao sâu và rộng của mỗi bài kinh nó còn tùy thuộc vào khả năng của chúng ta và tôi không có sợ sai khi tôi nói rằng chúng ta có sống một ngàn năm thì mỗi bài kinh như vậy mỗi bài kinh chúng ta sống một ngàn năm thì mỗi bài kinh như vậy chúng nó cũng vẫn còn có những chuyện để chúng ta đào xới tôi nói một ngàn năm nha còn cái chuyện chúng ta đào xới ok cái nghĩa căn bản về kinh thì mất chừng 15 20 phút thôi nhưng mà cái chi tiết sâu rộng và cái chiều cao của khoảng về kinh này, thì nó nó lại nó cần nó lại nó cần đến rất là nhiều điều kiện nha cho nên nó là anh học xong anh có thích không anh có hứng thú trong cái chuyện mà gọi là suy xét nghiền ngẫm thấm thía tiêu hóa gặm nhấm về bài kinh này không cái này lại là chuyện khác chứ còn mình tưởng mình học xong bài kinh nó là xong rồi chưa đâu quý vị chưa mà mình phải có cái, cái phải có cái hứng thú để mà suy gẫm thấm thía đến một cái mức mà cũng một bài kinh đó mà mỗi một ngày chúng ta có thể nói đến một số khía cạnh khác nhau một bài kinh ví dụ như bài kinh ờ, này nè bài kinh thù diệu này chúng ta có thể nói về kinh này suốt một tuần lễ không trùng thì đó mới đúng là hiểu kinh đó. nha hiểu mới đúng là hiểu kinh đó. nha lời Phật sâu lắm quý vị không phải là tôi là một tu sĩ thì tôi nghiên cứu kinh điển rồi tôi thổi phòng vấn đề mà phải nói lời Phật rất là sâu sâu lắm bởi vì bằng chứng là có người họ nghe bài kinh họ đắc đạo mà nha đắc đạo rồi trong chú giải mới nói thêm là cái sự đa văn ở trong Phật pháp nó có hai nghĩa nghĩa một nghe nhiều biết nhiều nắm giữ được nhiều dữ kiện nhiều vấn đề được gọi là đa văn đó là nghĩa một nhưng mà nghĩa hai thấu suốt tới nơi tới chốn đến đầu đến đũa một cái bài kệ ngắn đó cũng gọi là đa văn thở nào trẻ người non dạ tôi đọc cái này tôi có chịu lắm nó số kỳ ấy đa văn là mình phải biết nhiều dữ kiện nhiều thông tin chứ nhưng mà bây giờ tuổi già là tôi tôi phải đồng ý cái thứ hai có nghĩa là anh hiểu tới chơi nơi tới chốn một bài kinh một câu kệ đó, cũng gọi là đa văn là vì sao vì anh không có đủ cái chiều rộng thì làm sao anh có thể hiểu được chiều sâu của một bài kinh được nha anh phải có đủ cái dữ liệu dữ kiện thông tin để mà anh có thể đào sâu một vấn đề lúc bây giờ là cái cái cái chiều rộng nó không phải là vô vô ích vô nghĩa đâu quý vị nha anh phải có một cái nền tảng như thế nào đó anh mới có thể đào sâu cái bài kinh nó đến cái mức độ như vậy nha cho nên ngày nay một có được một cái chiều rộng cũng gọi là đa văn có được cái chiều sâu cũng là đa văn cho nên cái thứ hai đây là gì cái thứ hai đây là ngoài cái chuyện mà thích học giáo lý nó còn có cái thứ hai đó là thiết thiết tha trong cái chuyện suy tư gặm nhấm nghiền ngẫm thấm thía tiêu hóa giáo lý ừ. cái chuyện tiếp theo nữa đó là anh muốn đi xa đó. tay phải nhẹ vai phải nhẹ tay phải nhẹ giáo pháp đức phật đặc biệt ly dục tôn mà quý vị giáo pháp đức phật là ly dục tôn mà muốn đi xa muốn lên cao đó phải rảnh tài rảnh trí mà cái gì làm cho mình nặng tay nặng đầu cái gì muốn một chữ thôi muốn muốn cưu mang muốn cưu mang này muốn cưu mang kia cho nên cái độc đáo của nhà phật là gì cái độc đáo của nhà phật á, là nó giống như bao nhiêu sự nghiệp khác ngoài đời ở chỗ là anh phải có lòng thiết tha anh phải có lòng thiết tha với đạo nghiệp thì anh mới thể đi xa và lên cao trong đạo nghiệp tuy nhiên cái lòng thiết tha trong đạo phật nó phải gắn liền với ý thức buông bỏ cái ý thức ly dục nó lại vậy đó nha cái lòng thiết tha trong đạo nghiệp ấy, nó phải gắn liền với sự buông bỏ nghe rất là kỳ mọi người mà không từng nghe Phật pháp ấy, thì nghe mấy chỗ này một họ không hiểu hàng là bị sốc dữ lắm vì họ nghe cái chữ thiết tha mà ta sẽ gắn liền tới chữ buông bỏ đúng trong đạo phật có lại vậy đó anh muốn đi lên đi lên cao anh muốn đi xa thì anh phải có lòng thiết tha mà trong mỗi bước chân đi về phía trước đi về đi đi về phía trước đi lên cao trong mỗi bước chân ấy anh phải tranh thủ bỏ bớt càng nhiều càng tốt những cái gì nó không có thật sự cần thiết Niềm đam mê trong vật chất, niềm đam mê trong tình cảm, niềm đam mê trong những mối quan hệ, niềm đam mê trong những thế sự, những tục sự và bỏ mất, thì ở đây nó phải gọi chung là ly dục, đó là lòng đam mê. Anh tha thiết học Pháp, anh tha thiết suy tư nghiền ngẫm Pháp, nhưng mà anh còn có quá nhiều cái nắm níu, anh có còn có quá nhiều cái mà anh cưu mang cầm nắm, mang sách, cõng, khiêng vác, không khác, anh phải buông. Anh muốn đi về phía trước, anh phải buông nhiều thứ lắm, anh buông gì nào mà trong tim anh trong bàn tay anh chỉ còn lại cái gì thật sự cần thiết thôi thì với cái hành trang cần và đủ ấy à, anh mới có thể nhẹ vai anh để anh đi về phía trước hành trang mà thiếu thì lấy cái phương tiện gì mà đi mà hành trang mà anh bị dư nhiều món quá thì sức đâu mà anh đi nha hành trang thiếu thì phương tiện đâu mà để đi tới mà hành trang quá dư quá nặng nề thì sức đâu mà anh đi tới nhớ hai cái đó cho nên phải có khả năng ly dục thiết tha đúng không thì thiết tha đúng đó. đó là điểm đặc biệt của Phật pháp muốn thành tựu đạo nghiệp thành tựu quả chứng thì anh phải có lòng thiết tha nhưng lòng thiết tha ấy phải được đặt trên nền tảng của sự tư dục của sự buông bỏ thì vậy nó mới khá được khá được khá được tôi nói các vị nghe ba cái điều đặc biệt của một vị bồ tát tránh đẳng giác một người muốn trở thành phật tổ cái điều thứ nhất là luôn hướng đến cái tốt hơn không có dậm chân tại chỗ luôn hướng đến cái tốt hơn còn mình thì sao cái thứ mà hạ căng thiểu trí tiêu nha tại dũng mẹ khô giống thú tiểu thừa thì họ hài lòng quá sớm hài lòng quá sớm với những cái họ có được cái đó mới gọi là tiểu thừa tiểu thừa nó không phải là tên gọi của một hệ phái mà nó gọi cho những cái trường hợp của những cá nhân nha nhưng người hiểu lầm cái đó dầu anh khoác áo nào đi nữa anh vẫn có thể là tiểu thừa nếu mà cái lòng anh nó chỉ lẫn quẩn trong một cái thế giới quá chặt hẹp anh không biết vươn vươn tới một cái chiều cao anh không biết vươn tới những cái độ rộng không biết vươn tới những cái, độ sâu không biết sâu không biết rộng không biết cao thì anh vẫn là tiểu thừa nha cho nên cái chuyện đầu tiên đó, người muốn gọi là, là có được cái bản hoài đại nguyện để trở thành phật tổ đó. thì khi đầu tiên mình phải biết hướng tới cái gì tốt hơn không phải cái tốt nhất mà là cái tốt hơn bởi vì cái tốt nhất mình nghe cái tốt nhất nó sang thiệt đó nhưng mà biết cái gì là tốt nhất khi mình mình có cái chữ nhất trong đầu mình đó, bữa nào mình gặp cái nào mình khoái quá đó mình bèn dán lên cho nó cái chữ nhất là chết không mình khoái quá mà mình vừa ý quá thế là mình dán lên nó cái chữ nhất cái là xong rồi à, nhưng mà khi mà mình hướng tới cái tốt hơn thì nó lại khác dầu cái trong ta mình á, nó, nó ngon lành nó vưỡi cách mấy đi nữa mà chỉ cần mình cứ nghe văng vẳng bên tai mình còn có cái nào hơn vậy nữa không còn có cái nào hơn vậy nữa không chỉ cần bên tai mình còn văng vẳng cái câu hỏi đó là mình còn khác nha còn đằng này đó là mình chỉ biết hướng cái hướng đến cái tốt nhất mà mà làm sao mình biết cái gì nhất đây thế là mình đành phải lấy cảm tính để mà trả lời câu hỏi đó để mà đánh giá để mà nhận xét để mà kết luận cuối cùng thì nó có thể mình bị chết mình chết chìm ở trong cái mà mình thích nhất nha cho cái đặc điểm đầu tiên của bồ tát đó là luôn hướng tới cái tốt tốt hơn thứ hai khả năng buông bỏ của bồ tát rất tốt khả năng buông bỏ rất tốt không tiếc nuối một khi thấy nó là cái cần phải để lại cần phải bỏ lại sau lưng Ờ, cần phải để xuống để mà vượt qua đi về phía trước đi lên những chiều cao mới thì bồ tát không ngần ngại không ngần ngại buông ta cái đặc điểm của bồ tát à, hướng hướng tới cái tốt hơn nhưng mà còn cái lòng còn nắm níu còn nấn ná là cái cũ là không được phải dứt khoát cái cũ nha <clears throat> đặc điểm thứ hai bồ tát là khả năng buông bỏ rất tốt và cái thứ ba là người muốn thành phật tổ không tự giam nhốt mình trong bất cứ cái nhà ngục nào dầu cái nhà ngục ấy được xây bằng vàng và dầu cho cái sợi dây, dây xiềng dây xích đó được đúc bằng vàng thì đã là dây xiềng thì bằng vàng cũng là dây xiềng đã là nhà giam thì nó được đúc bằng vàng nó cũng là nhà giam Bồ Tát không có tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà nhà ngục nào hết nhà ngục đây là gì là kiến thức thấy bao nhiêu nó đủ rồi sự tình cảm chỉ quẩn quanh trong năm ba mạng Ờ, trong gia đình hay là bạn bè thân thuộc còn vướng kẹt ờ, trong cái tình đồng hương ờ, đồng nghiệp còn vướng kẹt trong cái biên giới của đất nước của quê hương chưa khá mà phải thương muôn loài vạn vật không tự giam bồ tát không có giam nhốt mình trong một cái nhà ngục nào không có tự giam hãm mình trong một cái biên giới một cái giới tuyến nào hết không? về kiến thức càng rộng càng tốt càng sâu càng tốt càng cao càng tốt trong tình cảm càng bao la càng tốt tôi đã kể các vị nghe hoài câu chuyện một ông võ sư ông dạy ông dạy cho ông dạy ông, ông có mấy lời nhắn nhủ với người đệ tử sắp hạ sơn con nhớ nghe mình là con nhà võ mình chinh phục thiên hạ bằng cái nắm đấm nhưng mà con nắm tay lại cho thầy coi đi đúng rồi đó đúng nắm đấm có nghĩa là mình phải nắm chặt bàn tay lại con hãy nhớ rằng những gì mà nó nằm ở trong cái, cái nắm tay nó ít hơn là trong vòng tay mà những gì nó nằm ở trong cái vòng tay con nó ít nó nhỏ hơn là trong tầm mắt mà những gì nó nó có trong tầm mắt của con nó ít nó nhỏ hơn là trong cái khả năng suy nghĩ của con đó chính là cái đạo sống đời mà cũng là cái bí quyết thành đạo cái người nuôi cái bản hoài đó thành phật tổ phải nhớ cái đó phải nhớ cái đó không có tự giam nhốt ở trong bất cứ cái nhà ngục nào hết ừ. cho nên ở đây một vị tỷ kheo sau khi có cái lòng thiết tha trong cái việc học đạo chưa đủ phải có cái hứng thú để mà chìm sâu gặm nhấm thấm tía tiêu hóa cái mình đã học chưa đủ phải có cái gan bỏ lại cái phương trời cũ để đi về phía trước hướng tới những độ sâu những chiều cao những cái chiều rộng khác phải có khả năng ly dụng đã có khả năng vượt qua chính mình không khéo thì cái thích cái ghét cái cảm tính của mình đã trở thành cái bóng của mình mình đi đâu nó cũng đi theo mình hết và không ai có thể nhảy qua được cái bóng của mình nhớ cái đó phải nhớ cái đó mọi thứ đối với một cái người đại căn chỉ là cái dù chứ phải cái bóng khi tôi thích thì tôi che không thích liền cái dù lại và mọi cái cái mà bồ tát có được trên đường chỉ là chiếc bè qua sông với người cầu đạo giải thoát cũng vậy mà hiểu nhé mọi cái này chỉ chỉ là cái dù che nắng thôi che mưa thôi khi không dùng có thể để nó lại chứ không biến những cái mình có đó thành cái bóng phiền lắm khi cần bỏ nó không được nha rồi thứ hai là những cái mình có những phương tiện mà mình sử dụng để sống đời để hành đạo mình hãy xem nó là chiếc bè thưa quý vị qua xong rồi bè phải bỏ lại không ai giải khờ gì mà cổng cái bè nó đi tiếp quãng đường còn lại trên cạn hết nha ừ à, rồi tiếp theo đó là cái ly dục đó cái ly dục đó. cái dục cách nào cái ly dục nó có ba ly dục bằng giới ly dục bằng định và ly dục bằng tuệ cái ly dục bằng giới là sao không để cho thân nghiệp khẩu nghiệp của mình nó xa đà trong cái mình thích không để thân nghiệp khẩu nghiệp mình nó xa đà trong cái mình thích thì đó gọi là ly dục bằng giới thí dụ như không ăn chiều không rượu chè không có gọi là tà dâm không rồi không có ca vũ nhạc kịch không có sử dụng ờ, gọi là nữ trang mỹ phẩm không có giường cao chiếu rộng quần là áo lụa chăn em nệm ấm Đấy. thì tất cả những cái đó gọi là ly dục bậc giới ly dục bậc giới nha ly dục bậc giới mà ly dục bậc giới thì nó chỉ giải quyết được một ít vấn đề của thân và khẩu thôi cho nên ở đây đức phật dạy phải đi một bước nữa đó là ly dục bằng định ly dục bằng định thì nó nó rốt ráo hơn nó, nó rốt ráo hơn một tí nó rốt ráo hơn một tí ừ, có nghĩa là Ừ, vấn đề ở đây không phải là mình né mình mình tránh những cái mà bị cấm trong bát giới nha đối phó với lòng dục mà còn nhờ vào bát giới là còn kém mà phải đối phó với lòng dục ở mức cao hơn đó là đối phó với sáu căn với sáu căn kìa bởi vì một người mà giữ bác quan trong sạch đó, thì lúc họ không có tà dâm không có hạt dâm họ không có uống rượu họ không có ăn say giờ ở ừ. không ca vũ nhạc kịch ở không có phấn son nữ trang mỹ phẩm họ không dừng cao chiều rộng nguồn lão lụa trang em để mắt đúng nhưng mà cặp mắt của họ cũng còn thích ngắm hoa lỗ tai họ nó còn thích nghe tiếng thác đổ suối chảy chim hót lá reo nha nhưng mà cái người mà mà túc túc lục căn thì không luôn luôn biết rõ nghe chỉ là nghe không có gì nữa chạm chỉ là chạm sờ chạm không có cái gì ra nữa ngoài ra nữa mùi chỉ là mùi thôi không có phân biệt mùi gì nha chỉ biết mũi đang ngửi mùi là đủ rồi đó chính là thu thúc lục căn thì cái thu thúc này nè mới là nó rốt ràng nhưng mà đủ chưa chưa chưa bởi vì tu túc lục căn mà qua định đó, là qua cái sự tập trung tư tưởng anh tập trung vào một cái đề mục nào đó để cho sáu và năm cái căn nhưng mà nó đóng lại thì đó là gọi là ly dục bằng định nhưng mà ly dục bằng tuệ là sao ly dục bằng tuệ là anh không có phải đóng cửa mà là anh nhận thức nó rõ ràng nó là cái gì ly dục bằng định đó, nó giống như là cái kiểu mà đứa bé mà nó nó nó nó, nó kiên ngọt vậy đó có nghĩa là nó không có dám chạm tay vô bánh vô kẹo vì nó bị sợ bị la ừ, đại khái như vậy nó nó ở đây nó xài tới cái sự khiên cưỡng ừ. nó tôi ví dụ chứ nó không có tệ như vậy đâu nhưng mà đại khái nó gần như vậy có nghĩa là sao có nghĩa là một cái sự cũng kiên tránh nhưng nó không có triệt để nó không có dứt khoát mà ở đây nó là nó cần đến một cái sự gồng mình nha nó cần cái sự gồng mình một đứa bé nó kia ăn kẹo và ừ. có người muốn dành thời giờ thi tú tài họ đành phải cạo cái đầu để không dám ra đường để dồn hết thời gian để mà luyện thi tú tài ví dụ như vậy thì cái đó mình mình phải hiểu rằng nó không có bằng cái thứ, thứ hai cái ly dụng bằng tuổi quán là sao là mình thấu suốt vấn đề nó khác tại sao người lớn mình kiêng ăn ngọt và ban đêm là bởi vì nếu lúc đó bụng mình tắm mà dọng cái đồ ngọt vô thì nó chỉ có là thêm cái chua cho bao tử nha thêm chua bao tử ừ. còn nếu mình không có bị đói bụng không bụng không có bị trống thì mình ăn chua ăn ngọt vô là phải công để đánh răng nó phiền vậy đó công để đánh răng mà chưa kể là khi mình nằm ngủ mình không có vận động mình không có tiêu cái cái cái cái cái, cái, cái năng lượng đó, không có tiêu thụ năng lượng bằng những cái hoạt động đó. thì cái đường nó nó nó vô nó chỉ có hại cho mình thôi nha nó, nó, nó, nó, hoặc là dưới là làm cái nền cho bệnh bệnh đái tháo đường thôi nha rồi cho nên là khi mình hiểu như vậy đó nha mình hiểu như vậy đó mình hiểu thêm một cái nữa là mình thích ăn ngọt chẳng qua là vì cái cái, cái khẩu dục thôi chỉ còn cái đồ ngọt chín mươi phần trăm nó không có cần thiết cho cơ thể mình chín mươi phần trăm cái đồ ngọt mà mình muốn nạp vô đó nó không cần thiết nó chỉ có hại thôi nó chỉ đã cái miệng mình gọi là khẩu dục cho vừa cái khẩu dục của mình ta nha khi mình hiểu được được những cái mà tôi vừa nói đó thì mình không ăn ngọt không ăn ngọt bằng cái nhận thức chứ không phải là bằng cái sự kiên cưỡng như một đứa bé mà nó cử ngọt nó kiên ngọt nhớ nha ừ. cái ly dục ở mức độ mà bậc trung á, ở bậc hạ đó là ly dục bằng những giới cấm bậc trung là bằng sự tập trung tư tưởng để mà đóng cửa à, đóng cửa không cho mấy cần nó, nó buông lung nó, nó, nó nó, nó bay nhảy nhưng mà tới cái cái mà ly dục bằng tuệ đó là khác là anh ly dục bằng cái cái sự nhận thức tôi đã nói rất là nhiều lần tuệ quán tức là tuệ học đó là chính là chủ yếu là chánh niệm và trí thì tuệ nhưng mà trước khi anh bắt đầu đời sống chánh niệm anh phải có học giáo lý anh phải học giáo lý trước Chứ anh không cái đầu anh chưa đủ để mà anh biết anh là ai đâu anh tới anh chưa đủ đâu anh phải nhờ đến lời Phật dạy thì phật dạy rất rõ trước khi đi dục phải hiểu dục là cái gì ừ phải hiểu dục là cái gì dục là chạy theo cái mình muốn chạy theo cái mình muốn mà ở đâu ra cái muốn cái muốn của người này nó không giống cái muốn của người kia không có không thể nào giống được hết anh em một nhà một cha một mẹ không giống nhau nha không giống nhau không giống nhau vì sao vậy vì tùy nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống môi trường sống của hai anh em có thể giống nhau nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời cái tùy nghiệp nhiều kiếp không giống nhau không giống nhau và chính vì đó cái cái cái cái cái, cái khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp không giống nhau nên cái sở thích cũng không giống nhau và hãy sở thích không giống nhau thì cái mình ghét cái nó cũng không giống nhau cái mình thích và cái mình ghét giống nhau chăm chưa các bạn nhớ cái này chưa do cái tiền nghiệp và khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó làm cho cái thích và cái ghét của mình nó không giống nhau là vấn đề đó là mình phải đào vô cái này. chính vì nó không giống nhau đó cho nên cái hạnh phúc và đau khổ của hai người không giống nhau vì tôi tôi hạnh phúc là vì tôi vì tôi là một người con gái tôi rất là thích quần là áo lụa nữ trang mỹ phẩm dù thơm các vị biết không giày dép sắt tay bóp đầm thích lắm chính vì vậy cho nên tôi có được cái đó tuổi hạnh phúc nhưng mà cái thằng tèo đó, là thằng con trai nó thích đó là phải có một cái chiếc mô tô nó phải chỉ có một đôi giày thể thao nó phải có một cái nón bảo hiểm để nó chạy mô tô rồi khi nó đi xe đạp nó phải đi xe đạp cuộc của pháp xe bằng sườn bằng titan nhẹ tưng nhấc lên bằng hai ngón tay rồi nó muốn nó có một cái ba lô nhẹ, thiệt là, là, là, là, là hàng hiệu thì là đắt tiền thì là sầm điệu thì là thời thượng thì là thời trang à, vì nó là con trai nó muốn có cái đồng hồ thì là ngầu hồn chay to cái này nút không nhìn nó mới quạo ví dụ như vậy bởi vì đứa hai đứa một đứa trai một đứa gái mình thấy nó thích khác nhau chính vì nó thích khác nhau đứa, cho nên cái ghét của hai đứa cũng không có giống nhau và chính vì thích và ghét không giống nhau cho nên khi mà đứa con gái mà nó gặp cái nó thích thì nó hạnh phúc mà khi nó gặp cái nó ghét nó, nó bị đau khổ đứa con trai cũng vậy khi nó gặp cái nó thích nó hạnh phúc mà khi nó phải chịu đựng cái nó ghét nó phải đau khổ như vậy thì cái cái cái muốn ly dục mình phải hiểu thích là cái gì cái đó à thì ra là do tiền nghiệp mà cái thích của mình không giống nhau nó giống nhau có loài thì nó thích ăn gọi là thịt sống máu tươi có loài thì nó thích ăn rau trái củ quả có loài thì thích ăn chiêu xài chiên xài xào nấu nước wow chiên xào nấu nướng rồi có loài thì nó chỉ biết ăn rau trái củ quả ăn tươi đút sống vậy đó còn có loài nó thích ăn côn trùng có loài thì nó thích ăn thích sống máu tươi uhm. à, rồi, rồi trong đó là trong thế giới và, và sinh vật nói chung còn trong riêng thế giới loài người mình giới tính này trình độ văn hóa nè dân là sắc tộc nè đất nước xứ sở nền tảng văn hóa nền tảng xã hội nền tảng học thức tất cả những cái chi tiết đó nó cộng lại làm thành một cái nền tảng chung để cho ta thích và ghét không giống nhau và từ chỗ có được cái mình thích và phải chịu cái mình ghét nó dẫn đến cái đau khổ và hạnh phúc cũng không có giống nhau nha yeah. muốn ly dục phải hiểu như vậy đó thì nó mới mới chán ừ, nó mới chán cũng cái hình hài đó mà mình có lúc thích lúc không cũng nơi chốn đó mà mình cũng thích lúc không cũng món đồ đó mà mình lúc thích lúc không cũng cái khí hậu thời tiết đó mà mình cũng lúc thích lúc không đó là mình thấy như vậy rõ ràng rằng những cái mình thích nó không phải là những cái hàng số bất biến những giá trị vĩnh hằng mà nó là cái gì đó rất là tương đối rất là tạm bợ rất là bất toàn bất trắc uhm, rất là bất toàn bất trắc uhm thì cái đạt đến cái tiếp theo đó là cái ly dục mà ly dục thì bây giờ cái bước cái bước, bước ly dục cao hơn đó là ly dục bằng thiền định đó, đấy đấy như vậy học giáo lý xong mới chưa có đủ phải nghiền ngẫm thấm thía rồi phải biết bỏ đi cái gì không cần thiết để chi để hướng tới một cái chuyện khác cao hơn đó là thích được với đời sống thiền định tức là trình độ ly dục bậc hai thiền định là trình độ ly dục bậc hai lý dục trình độ lý dục bậc hai khi mà chư Phật không có ra đời đó thì cái chúng sanh mà giỏi nhất trong tam giới này là chỉ đạt tới cái trình độ ly dục bậc hai thôi ừ. đó là giỏi nhất chứ không thể ly dục bằng bằng trình độ bậc ba được bậc ba là bằng tuệ quán là chỉ có chư Phật thôi chư Phật ra đời dạy cho người ta nha chư Phật độc giác tự mình đạt tới được nhưng không có dạy cho ai được nha độc giác tự mình làm được chuyện đó nhưng không có dạy ai được chỉ có tránh đẳng giác tự mình làm được và có thể dạy cho người khác Đấy. cho nên khi mà chư Phật không có ra đời đó thì chúng sanh mà giỏi nhất là chỉ có khả năng ly dục bằng thiện định đây ừ. mà đó là một số rất là ít một phần tỷ một phần tỷ hoặc là một phần nhiều tỷ nha một phần nhiều tỷ tức là hàng tỷ chúng sanh vậy đó mới có một chúng sanh mà đắc thiền đa phần nghiệp dắt vào đâu thì vui đâu trong đó mà đam mê đây là cái câu mà quý vị phải thuộc lòng ngoại trừ là những cái bậc mà biết vượt thoát khỏi lối mòn tâm thức nha tôi đọc thì chậm ngoại trừ ra những cái bậc mà có khả năng vượt thoát lối mòn tâm thức đa phần chúng sanh đó là nghiệp dẫn vào đâu thì gục mặt cắm đầu ở trong đó để mà đam mê mình làm con người thì mình có những cái đam mê chết bỏ của con người mình nhìn thấy mấy cái lòi mà côn trùng chuột bọ rắn rít chui rút ở trong đống rác ống cống mình gớm chết được nhưng mà nếu cái kiểu sống của mình đó, mà nó bất thiện nhiều quá thì mai này mình trở xuống mình xuống giống cống hầm cầu đống rác thì mình có thể nói là mình tận hưởng hương và vị ở đó một cách lại đó là tâm đắc cực kỳ tâm đắc luôn nha cho nên là đa phần chúng sanh cái cái cảnh giới xa đỏ nó đông mà lúc nhúc nó lôi nhô là bởi vì sao là vì chúng sanh chỉ sống theo cái mình nghiệp dắt đến đâu là vùi đầu gục mặt cái trong đó chỉ có một số rất là ít một trên nhiều tỷ chán được dục mà chán có nhiều cách chán một cái kiểu chán để thì tu thiền á, về phạm thiên á, số này hiếm còn có nhiều kiểu mình nhiều người họ tưởng họ chán nhưng mà không thí dụ như là có gia đình mà bà vợ tệ quá ông chồng tệ quá hoàn cảnh uh, kinh tế gia đình tệ quá rồi sống trong một cái xóm lao động gì đâu tầm bị tầm ba dân nhậu nhẹt chích hút gái gú gái điếm đứng đường tùm lưng mình sống trong một cái bối cảnh rồi nó, nó thấp kém đó rồi đâm ra mình chán rồi mình tưởng mình đã ly dục sai thử bây giờ có ai đến nắm tay mình dắt mình về cái khách sạn năm sao tắm rửa sạch sẽ à, giao cho mình một tài khoản một triệu đô la à, mà lúc bao nhiêu hồng nhan mỹ nữ tập trung quanh mình ờ, chăm sóc phục lụy thờ phụng mình thì lúc đó mình sẽ nhìn thế giới này nó ra làm sao Có lắm nha có lắm cho nên là mình phải nói là do cái cái cái cái khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp của chúng sinh và mỗi người đó ừ, được nghiệp nó đưa về cái phương trời nào có một điều đó là khi mà chúng ta đã dùi đầu ở trong một cái cái thế giới này chúng ta ra không nổi khó ra lắm rồi có nhiều anh cứ tưởng mình ly dục tưởng mình là giống như sao tôi chán đời quá tôi nghe nó sư nói ly dục ly dục tôi đâu có cần tu hành nữa tôi cũng chán nãy tôi mới nói đó nghiện nó chán với ai đem vô khách sạn cho tiền mình mình hết chán này. nha không phải dễ đâu không phải dễ cho nên cái ly dục ở đây nó phải là do cái nhận thức do cái nhận thức rồi nó nó nó nó nó, nó, nó vững vững chãi hơn nó vững chãi hơn ừ. còn tự nhiên chứ còn cái ly dục mà chỉ do cái sự thiên cưỡng đó, do hoàn cảnh đó, thì cái đó nó, nó, nó sai được nó có bệnh nha cho nên cái bước tiếp theo là vị tỳ kheo phải biết ly lì dục để mà tu tập thiền định rồi xa hơn cái thiền định đó, có được cái hương tú trong cái tuệ quán sẽ có một ngày vị tỳ kheo thấy rằng có đi về cảnh nào cũng vậy thôi từ cõi người cho đến cõi dục thiên rồi phạm thiên sắc giới rồi vô sắc giới rồi cuối cùng chung cục mình đi về đâu nó cũng là sự quẩn quanh thôi cho nên vì nó mới có được đủ cái hứng thú để mà tu tập tuệ quán mà tu tập tập tuệ quán đây không phải là để tìm những giây phút mà an lạc hiện tiền không phải đúng nó có một phần hả tu tập tự quán và an là hiện tiền nhưng mà cái mà vị này hướng đến còn cao hơn nữa đó chính là cái gì là sự lìa bỏ vĩnh viễn cái hiện hữu của mình không tiếp tục có mặt nữa bởi vì tôi nói tôi, tôi nói hoài hôm nay các vị có tí tiền tôi biết trong đêm này có tí tiền tôi biết tại vì nếu mà các vị không có tiền này không có sức khỏe này các vị làm sao mà có điều kiện để vào đây nghe <clears throat> không có thông tin bây giờ các vị phải đi đạp xích lô phải đi bán vé số phải đi bán hàng rong bán kẹo kéo ai tốt giọng thì phải là vừa bán vừa hát không? giờ này phải quần quật ở mấy cái hàng quán ờ, đêm ờ, mưa gió phải đáng đi bán cho hết cái sập dưới sổ bán hết cái rổ bánh cam bánh cầu hết cái, cái thùng bánh giò không? thì hơi sức đâu mà các vị vào ra đây nghe mà nghe pháp hôm nay thì các vị là có thời gian mà ngồi nghe live trực tiếp như thế này tôi cũng tin là vì ít nhiều ít nhiều ít nhiều thì cũng có cái điều kiện ít nhiều cũng có điều kiện các vị mới vào đây à, nhưng mà khổ một nỗi đó là kêu mà tu tập tự quán đó, thì phải xét lại bởi vì có người họ chán đời quá mệt mỏi quá thì cũng muốn có cái chỗ để sống chánh niệm sống chậm lại à, nhưng mà rồi thì sao nếu mà anh không hiểu rằng anh là ai tại sao anh phải tu tập tự quán mà cứ cứu cúng cánh cao nhất mà hướng đến là cái gì sẽ có một ngày khi mà cái cái cái sự buồn chán nó nó qua đi là sẽ quay trở về con người cũ của anh thôi nha anh phải trở về con người cũ của anh mà cái quan trọng ở đây đó là đạo Phật không có kêu mình chán đời đạo Phật không nói mình đam mê đạo Phật không kêu mình chán hàng đam mê mà đạo Phật kêu mình nhìn rõ vấn đề phải thấy rõ vấn đề thì tự nhiên anh mới biết là mình tiếp tục nên thích hay là mình thích chẳng hạn như trong rất nhiều bài kinh đức Phật dạy này các vị khéo thật là vừa đủ để nhàm chán thật là vừa đủ để xả ly mà tại sao ngài nói như vậy là vì trước đó là ngài đã kể cho mình nghe cái gì đó rồi ngài kể câu chuyện xưa xong rồi, rồi ngài mới kết thúc trong kinh Bổn xanh nó ghi rõ thế tôn sao mỗi lần kể một câu chuyện quá khứ ngài bàn kết thúc bằng một thời pháp về bốn đế mà ngài minh châu gọi là một thời pháp một một pháp thoại về bốn sự thật đó tức là về bốn đế cứ mỗi lần kể xong một câu chuyện quá khứ nhận diện bổn sách là trong kiếp đó người nào đó trong kiếp đó là ai bây giờ à, nhận diện bổn sách xong và đức thế tôn đã kết thúc yeah, à, bằng một cái pháp thoại về bốn đế yeah, à, này các vị kheo này đại chúng tất cả những buồn vui đó trong quá khứ đều là khổ đế hết và những buồn vui ấy nó có được từ cái niềm đam mê của chúng ta trong cái cuộc đời này từ cái niềm đam mê đó chúng ta mới làm ra các nghiệp thiện ác từ từ có cái nghiệp thiện ác chúng ta mới có cái sự buồn vui sướng khổ cho nên mọi hiện hữu trên đời đều, đều là khổ niềm đam mê nào trong khổ thì cũng là tập đế mọi thứ đều là khổ đế niềm đam mê nào trong khổ đế cũng là tập đế muốn hết khổ thì phải lìa bỏ cái tập đế trong khổ đế thì khi đức phật kết thúc mỗi một cái câu chuyện đó, bằng một cái pháp thoại ngắn như vậy về đấy thì đó là cái thời điểm mà gọi là đốt ráo để cho người ta chứng đạo luôn luôn là như vậy và cuối cùng thì ngày mới nói này các kỳ kheo thật là vừa đủ để nhàm chán vừa đủ để xả ly vì dòng lưng hồi nó chỉ quẩn quanh trong cái cổ tập cổ tập cổ tập cổ đế tập đế vì đam mê trong mọi thứ nên mới có mặt chỗ này chỗ kia do có mặt trong chỗ này chỗ kia nên mới thích cái này cái nọ do thích cái này cái nọ nên mới tạo các nghiệp thiện ác cho các tạo các nghiệp thiện ác nên tiếp tục sanh về chỗ này chỗ kia mà hãy sanh ra chỗ này chỗ kia lại lại thích cái này cái nọ do thích cái này cái nọ nên mới tạo các nghiệp thiện ác do tạo các nghiệp thiện ác nên mới đi về chỗ này chỗ kia cho đi về chỗ này chỗ kia mình là tiếp tục thích cái này cái nọ mà nó cứ lồng vòng lồng vòng trời mưa trời gió sạc sào có ông thợ mọc quỷ bào quỷ cưa sạc sào trời gió trời mưa có ông thợ mọc quỷ cưa quỷ bào và cứ cứ quẩy hoài đó ừ. đại khái như vậy cho nên cái rốt ráo vẫn là vì tỳ kheo sau khi mà nghiệm lên cái đó chán vì nó không còn tin cậy vào các cõi phật thiên bốn cõi đọa là ai cũng nản rồi rồi cái cõi nhân loại thì nó khá hơn nhưng mà nó mong manh quá cõi dục thiên khá hơn mà cõi dục thiên thì nó cũng làm sự quẩn quanh trong dục thôi thôi, thôi thì cõi phạm thiên nó an toàn hơn nhưng mà cõi phạm thiên nó an toàn hơn cõi dục được ít lâu rồi nó nó cũng hết tất cả các phạm thiên phải quay trở về ừ, cõi dục để mà tiếp tục cái vòng quay cũ tiếp tục cái vòng quay cũ nha yeah. Ừ do đó cái vị tỳ kheo ở à, cái bước cuối cùng đó là tu tập tự quán để anh chi ta tu tập tự quán không phải chỉ để trốn khổ tìm vui ngay bây giờ mà còn để hướng đến cái sự chấm dứt sinh tử thể nhập tri kiến đó, thể nhập tri kiến cái chỗ đó là bốn chữ cuối cùng là thể nhập tri kiến nha thể nhập tri kiến thì phải có cái đó có cái đó thì vị tỳ kheo mới khá được vì việt theo nói riêng và người cầu đạo giải thoát nói chung nha à, nãy giờ mình học về bảy cái pháp đặc biệt là vậy đó mà tôi gom gọn tôi kể có mấy điều thôi nha à, còn về chi tiết giải thích từng chữ từng chữ từng chữ thì tôi đã giảng rồi giảng rồi cái này không có lâu nha nhưng mà nội dung về kinh này, này tôi chọn cách giảng này là cách giảng cho mấy cái người sơ cơ chưa từng nghe giảng bài kinh này lần nào thì hôm nay à, qua cái bài kinh này để cho các bạn thấy nếu các bạn có lòng cầu pháp cầu đạo cầu giải thoát đến đây các vị cũng mơ hồ nhận ra cái con đường mà mình phải đi đó là thật giáo lý rồi có gặm nhấm có tiêu hóa rồi cái gì nữa phải biết ly dục phải biết buông bỏ con người cũ của mình rồi cái gì nữa phải vui được với đời sống thiền định rồi cái gì nữa cuối cùng tu tập tuệ quán để hướng tới cái gì hướng tới sự thể nhập tri kiến có nghĩa là sẽ có một ngày mà mình khác con người xưa của mình có người cũ thiệt là cũ cũ xì của mình cái hồi chưa biết đạo là chỉ biết trốn khổ tìm vui đi theo cái thích mà chạy trốn cái ghét khi biết đạo rồi thì mình làm lành lắm dữ cái quan trọng lúc bây giờ nó không phải là trốn khổ tìm vui nữa không phải là thích và ghét nữa mà là chỉ còn là làm lành lắm dữ cái gì mình thích hay ghét quan trọng nghĩa là nó miễn là nó lành thì mình làm rồi cái gì mình thích ghét không quan trọng mà cái gì đó là điều xấu bất thiện mình tránh cho nên bước một là con người cũ đầu tiên của mình là gì là trốn khổ tìm vui à, theo cái thích mà trốn cái ghét cái con người thứ hai khá hơn đó là làm lành lãnh dữ và con người thứ ba là gì là con người thể nhập tri kiến con người đó thấy rằng thiện ác buồn vui đều là quẩn quanh trong cõi sinh tử nha và bảo ông tôi nói có ông nó bị sốc cái ông mới ông nó việt nam giờ đang việt nam cũng đang làm thầy bà gì trong mấy cái chùa ông bị sốc khi mà ông nghe tôi giảng tôi nói chỉ có một phần trăm phật tử việt nam là phật tử đúng nghĩa chỉ có một phần trăm phật tử việt nam là sợ sanh tử chứ nếu bây giờ mà cho các vị có đầy đủ Ờ, nhan sắc sức khỏe tiền bạc tình cảm cho cái vị sống một tỷ năm để các vị có, có tu không sống hết một tỷ năm đi về đâu thì chưa biết nha thì ông nghe cái đó ông sốc ông nói đó là cực đoan theo ông tu mà để cầu giải thoát không còn hiện hữu rồi cực đoan theo ý của ông là giống như là tiếp tục hiện hữu ừ, để mà mình phục vụ chúng sanh để mà kiến tạo cái thiên đường tại thế Đấy, làm cái gọi là cực lạc tại tiền đại cái nhưng mà đó là dành cho mấy người dư hơi chứ nếu mà nói rốt ráo ra tuổi già nó đang sầm sập nó, nó tiến tới cái chết nó đang lừng lững nó tiến tới bây giờ nằm mà liệt một chỗ lỡ lưng lỡ mông ôi rinh ăn không được nước giải chảy đồng đồng mỗi ngày ta thọc cái ống vô trong mũi rồi ta đổ thức ăn thì lúc đó còn cái cái hào khí lâm sơn để mà nghĩ đến cái chuyện mà gọi là lật ngược càng khôn thay trời đổi đất hay không không lúc mình đang sung thì mình là đã lắm không? ở tuổi 50 này tôi nhìn tất cả những nghệ sĩ văn nghệ sĩ ca sĩ nhạc sĩ họa sĩ tôi thấy họ đúng là dư hơi họ phải nhìn cuộc đời từ một góc cạnh nào đó nó nó hơi hoang tưởng một tí thì họ mới có đủ cái cái cái cái cái cái chất nhựa mà văn nghệ để mà cho ra đời cái tác phẩm đó. tôi biết nhiều người hiểu lầm nghĩa là tôi làm thơ chắc tại vì tôi cũng có nghệ sĩ sai tôi nói cái này dễ ghét tôi phải nói tôi chưa bao giờ dạy dột mà tôi nói tôi làm thơ hay hết tôi chưa bao giờ mà tôi dám nhận tôi là người biết làm thơ hết nhưng có một điều cái thơ loại thơ mà thơ ba xu thơ ông góc của tôi tôi làm nhẹ cả. thì có những lúc tôi muốn diễn đạt một cái cái suy tưởng nào đó tự nhiên nó trào ra không phải văn xu mà là văn vần tôi chép nó xuống rồi gọi thì người ta thích là gọi đó là thơ còn không có bị cửa lên cái vết cóc nhảy cũng được nữa mà tôi chưa bao giờ mà dạy dột tôi nói tôi biết làm thơ bởi vì muốn là biết làm thơ có vị biết niêm luật các vị biết không nha tôi không có biết niêm luật gì hết chữ nghĩa tôi nó nó, nó, nó gà què ăn quẩn tối say vậy đó cho nên đừng có tưởng tôi làm thơ mà vì tôi, tôi không có văn nghệ thứ hai tôi phải nói mạnh miệng rằng trong tất cả bài thơ của tôi kể cả những bài thơ mà các vị nghe có cái mùi nó hơi tục lụy đọc kỹ là đi luôn luôn tôi kết thúc bằng tiếng chung chùa hết bất cứ bài thơ nào tôi dám nói mạnh miệng như vậy lỡ một mê mà tôi có vì phải lòng ai ở tuổi 50 này mà tôi có chọn bài thơ nếu mà đọc kỹ là thì cuối cùng cũng là một nén nhang hoặc là một tiếng chuông đúng đó tôi chưa bao giờ có một bài thơ nào mà suối dại đẩy người ta vào cái cõi tục lụy trần ngay với khoai cũ chưa bao giờ nha cho nên mình hiểu tới nơi tới chỗ Phật giáo thì khỏi nói là ở một mức độ nào đó mình sẽ thấy cái chuyện mà ca ngợi cuộc đời là một thứ dư hơi dệt mộng để mà xây dựng một thiên đàng tại thế là một kiểu dư hơi các vị hỏi tôi nói như vậy sẽ muốn mọi người chết sạch hay sao không chưa làm thánh thì phải tiếp tục sống mà sống trong tỉnh thức sống trong nhận thức hôm qua khi viết về cái viết cái lời tựa cho cái quyển nhật tụng kalama tôi có nói nói là nhật tụng nhưng đây không phải là bài kinh những cái bài kinh để mình khẩu tụng mỗi ngày phải mà là để mình nghiền ngẫm mỗi ngày từng hôm đó là điều thứ nhất điều thứ hai kinh phật không phải để để khẩu tụng bằng miệng mà vì kinh phật là cái lời là cái tiếng nói của người thực chứng cho nên tối thiểu nó phải được à, nhận thức được hiểu biết thông qua cái người vì đó là tiếng nói người thực chứng cho nên nó phải được hiểu bằng cái sự thực nghiệm đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai không hề có cái chuyện linh nghiệm trong đạo Phật linh nghiệm hiểu về nghĩa đời không có mà nếu có cái gì đó mà mình thấy nó làm như nó hơi linh nghiệm thì phải hiểu đó là cái tín hiệu nghiệm tín hiệu nghiệm của cái người hành trì chứ không phải là sự linh nghiệm của người tụng đọc để các vị tôi nói chậm các vị có phân biệt được không trong đạo Phật tôi nhắc lại nha kinh Phật là cái lời của người thực chứng nên chỉ có thể được hiểu biết thông qua cái thực nghiệm đó là bước một đó là vấn đề một vấn đề thứ hai không hề có sự linh nghiệm ở trong cái chuyện tụng kinh mà chỉ có sự hiệu nghiệm trong hành trì cho nên ở trong kinh Phật làm ơn đừng có nói đến linh nghiệm mà có nói đến là thể nghiệm chứng nghiệm thực nghiệm và hiệu nghiệm mấy chứng nghiệm đó thì được nhưng mà tôi lại các vị đừng có nói đến chữ linh nghiệm vì sao vì trong đạo Phật không hề có sự linh nghiệm qua tụng đọc mà chỉ có hiệu nghiệm qua hành trì mà vì sao vậy vì lời Phật là lời của người thực chứng nên phải được thực nghiệm đấy nhớ là nhớ cái đó đó là những cái rất là quan trọng nhớ nha rất là quan trọng kinh Phật không có hiệu nghiệm không có linh nghiệm mà chỉ có hiệu nghiệm không có linh nghiệm qua tụng đọc mà chỉ có hiệu nghiệm qua hành trì nếu ai cầm lấy cuốn kinh mà nhớ cái điều này nè thì tốt quá à, sẵn thưa bà con chuyện ờ, tôi tính tôi lay quay mới phải nói làm sao à, cái số tài chánh mà để in ờ, ta kêu tịnh tài nghe nó sang chứ tôi thấy cái tịnh tịnh cái gì là tịnh hơn tịnh tài là là số tiền sạch sẽ mà cái tiền nào nó cũng nhét tùm lum hết còn cái tiền nào mà tịnh đâu này. thì cái số tiền mà mà in sách là có rồi có cái, cái, cái bà gì bên Sài Gòn nó phải ờ, ờ, cho rồi cho nên là, là, là trong cái khoản mà, mà in, in, in kinh Calama là chúng tôi thấy vui quá thì bản thảo bữa nay xong xuôi bữa nay là xong kết thúc đã, đã có thể gửi đi được rồi bìa bọng thì các vị thấy rồi tôi đã thay đổi đã lựa chọn rồi bị bà con gọi ra nhắn vào tầm lâm cuối cùng bây giờ mình đã tìm được cái mẫu bìa vĩ đã mới vừa post lên facebook của phương trì đó phương trì thích phương trì thích phi trường rồi bản thảo là coi như bây giờ thích thì ngồi dò lại à, dò lại rồi gửi đi à, trong tuần này à, trong tuần này là bữa nay là thứ ba thứ ba ba thì phải gửi trước ngày thứ bảy trừ gửi trước ngày thứ bảy là phải gửi đi rồi cái tiền in là đã có người cho rồi cho nên nếu mà bà con có lòng thì uh, hết hứng rồi nghe nó hết à, đã có rồi không muốn cho nữa thì thôi còn nếu đã lỡ gửi thì tôi xin chuyển hết cái đó cho cái, cái vụ khác đó là nếu mà chỉ muốn in sách thôi thì cho cái quyển tiếp theo đó là cái quyển uh, chuyện phím hai cái quyển của tôi e rằng quý vị phải phải có trong tủ sách không phải quảng cáo nhưng quyển đó là tôi tôi đá động tôi đề cập đến là, là những cái vấn đề nhất mình nhức nhối nhất ờ, ở trong Phật pháp mà nói ra thì ngại miệng viết xong rồi trốn những bạn cho người ta đọc có thì được này. và thêm nữa chúng ta có biết rằng đó là cái Kalama bây giờ nó cái, cái, cái tiếng nói từ trong nước là cái tiến độ nó rất là nhanh nha cho nên tôi rất là mong là khi mà đến mùa năm nay thì theo lời của chúng ta biến điện là chúng tôi yeah, đã có thể có cái mùa nhập hạ đầu tiên ở đó đã có thể có cái mùa an cư đầu tiên ở đó và tôi muốn rằng ở trong cái lễ mà cúng cúng tóc lễ dân tóc hoặc là trễ tràn gì đi nữa thì cũng phải là đến lễ vô hạ đó là cái quyển Kalama phải xong và nội dung Kalama ở trong lời giới thiệu tôi không nói nhưng mà ở đây tôi cũng mượn này tôi nói một tí thôi qua tình khác nha là trong đó tôi gom dùm quý vị những bài kinh mà tôi cho rằng nếu mà mẹ tôi còn tại tiền thì tôi cũng muốn ngồi bên giường tôi đọc cho mẹ tôi nghe hết mấy cái bài đó ừ. nếu ừ, mấy hòa thượng bổn sư của tôi còn thì tôi cũng muốn làm chuyện đó tôi muốn đọc cho nghe hết mấy bài kinh đó ừ. nghe hết vì đó mới là mấy bài kinh mà tôi cho rằng um, tinh hoa của kinh điển mặc dù là ờ, kinh Phật là một khu rừng thì bất cứ cây cối hoa cỏ nào thì cũng là của khu rừng đó không có cái nào hơn là kém hết mình không thể nói là gỗ liêm mà hơn bằng lăng hay à, là cà chất hay à, là thao lao mình khó nói đừng có nói như vậy <clears throat> nhiều cái danh mộc mà để để đốt thôi nhiều cái có thể làm làm làm dùng gỗ để làm nhà làm ờ, đồ nội thất được khó nói lắm nhưng mà mình sẽ như mình cái này chúng tôi chọn là vì hai lý do thứ nhất gom hết nội dung mấy bài kinh này thì hoàn toàn có thể làm nên gọi là kiến tạo một cái nền tảng kiến thức căn bản cho cái người đang mù tịch không biết Phật pháp là gì hết đó, điểm đặc biệt là chỗ đó tức là chúng tôi đã tính toán rất kỹ cuốn một gồm những bài kinh mà để hướng dẫn cho mấy người sơ cơ không biết gì hết và cũng trong cuốn một những người mù tịch về pháp môn tuệ quán mưu tên từ pháp môn tuệ quán đọc cái này biết ồ tuệ quán là cái gì và thứ ba người mù tịch không biết ba tạng nói cái gì chỉ nghe lơ mơ kinh lực lượng thôi thì ở cuốn một này các vị biết thứ nhất là Phật pháp căn bản là cái gì thứ hai các vị biết pháp môn tuệ quán là cái gì tại sao phải tu và tu cái gì và thứ ba các vị biết được một cái khái niệm có được một cái khái niệm ba tạng là cái gì trong khi bây giờ các vị đọc một lúc cả mấy chục cuốn để biết được ba tạng thì này ờ, ờ, tiêu đời rồi thời gian nào mà còn nha nhất là những người là không có thời gian này không có sức khỏe này không có điều kiện tùm lum hết thì cái quyển một này nó cho các vị những khái niệm đó một là căn bản vật học cho người mù tịch thứ hai nữa là về pháp môn tự quán cho người mù tịch và thứ ba là khái niệm về ba tạng cho người mù tịch ờ, và cái thứ tư đó là những cái nội những, những cái bài kinh những cái trích dẫn trích lục mà quý vị có thể viết nhỏ lại nhét vào một cái ống kim loại đeo trong người đó thì trong những lúc mà mà gọi là bơ vơ lạc lõng không lối về không tìm ra chốn trọ không biết về nơi nào thì có thể là nhẹ nhàng ngồi xuống bên lề đường tháo cái mặt dây chuyền nó ra rút cái bài kinh nó ra tầm tầm thì khoảng năm năm năm năm năm có năm bài kinh năm trích đoạn tôi đã tính toán khoảng có năm trích đoạn để bà con có thể uh, làm cái chuyện đó viết chữ nhỏ uh, xe mỏng gọn nhét vào ở trong một cái mặt dây chuyền rồi đeo ở đây không hề có sự linh nghiệm trong cái tụng đọc mà chỉ có hiểu nghiệm trong hành trì thôi ừ, ừ ừ, nếu tôi có mệnh một trước tuổi 60 mà tôi làm xong hai cuốn tuệ quán làm rồi tôi làm xong hai cái cuốn nhật tụng và Kalama chỉ cần bờ rào xây xong cổng dựng xong mà có xong tám hay không thì nếu mà tôi có đi trước tuổi 60 như vậy tôi đã ít nhiều tự siêu độ cho mình và những người tùy hỷ và các vị nên nhớ trong kinh Phật có dạy mình chuyện rất là độc đáo cái người cái người làm á tôi chỉ là nó có bị nên nhớ tôi chỉ là bỏ công thôi công là tao công nó kêu vậy thôi và tôi có cái công nữa chạy tới chạy lui được có đó có và bên cạnh tôi có năm bảy người khác họ cũng cực như tôi thì chưa biết với ai nhiều hơn ngay mặc dù tôi là người đề xướng chưa hết mấy cái người trong râm này là nghèo sơ sát mà có cái lòng tùy hỷ cũ sống cũ khoai yeah. sống chết buồn vui với calama mai này thì công đức của họ chưa biết so với tôi ai nhiều hơn tôi nhắc lại cụ sắn cụ khoai gối ghém bằng cả tấm lòng trong đó tôi không hề nói uh, môi miếng uh, thảo mai ở đây nha không hề có đó là sự thật có nghĩa là mỗi người mà ra sức ra công thi hùng thì chưa chắc người nó phước nhiều hơn cái kẻ mà cụ sắn cụ khoai cơm đùm cháo nấm lê lết qua calama quét dọn rửa chén mỗi khóa tu học thì chưa biết là mèo nào hơn miễu nào nha ừ, nhớ cái đó tùy hỷ là một công đức rất là lớn nếu các vị không tin thì các vị cứ nhớ về tự nhiên tin này. mình không có ôm ôm tự sản mình không có chủ trương với người hàng loạt nhưng mà mình chăm sóc mấy người tử sĩ ôm ôm tự sát không trong khả năng mình có rồi mình vui mỗi lần mình nghe nói ở nhà ga phi trường nào đó bị khủng bố mình nghe có chiếc máy bay nó bị khung không tạt chết trăm trăm mấy mình vui thì theo các vị cái người nó có tội không các vị không ở bơm tự sát các vị không có tiền các vị không có tiền các vị chỉ tới nấu cơm cho mấy tử sĩ thôi cho mấy cái ông đó thôi nha thì các vị cũng củ sáng củ khoai chăm sóc theo cái điều kiện mình có và lòng rất vui khi nghe nó đâu đó chết trăm mấy à, cháy nhà ga nổ vi trường rớt máy bay mình vui nha thì theo các vị trong trường hợp đó các vị có có có có, có tội không nếu mà các vị nói không có tội đó thì tôi không còn gì gì để nói hết nhé không có gì để nói còn nếu mà các vị nó tội lắm chứ siêu tội à cái nó tội thì ok nếu mà cái nó có tội mà tội nặng thì cái chuyện tu hành này cũng vậy à, tôi ghét nhất cái câu mà của lòng nhiều có nhiều người họ kẹo dắt chạy ra nước họ nói vậy để họ khỏi cúng nha nhưng mà có những người họ nghèo thiệt thì lúc bây giờ cái tấm lòng của họ đó, và cái củ sắn củ khoai mà họ bỏ ra đó, cái giá trị nó lớn lắm giá trị nó lớn nhớ, giá trị nó lớn rồi mình lạc đề tới đó đã đủ rồi bây giờ mình lạc mình phải quay lại kênh của mình chứ à, phải quay lại kênh của mình mà sư dễ phải nói chút là bởi vì bà con thấy tôi đăng mà bà con tưởng tôi đi quyên tiền tôi sợ lắm tôi sợ cái mặt móc của mình mỗi lần lên đây cái bà con nó rồi nhã nhắc tới calama nhã xin tiền mà tôi đã nói rồi bà con giúp được calama mạnh nhiều thì calama sẽ xây dựng theo cái hướng mạnh là nhiều bà con giúp ích thì bà thì Calama phát triển ít và hiện giờ thì Calama đã đủ là để có chỗ cho tôi ở rồi sang trọng nếu một mình tôi là tôi cất sang á thì bà con ờ, không có nhân ngạc nhiên bởi vì khi mà không có uh, cắt nhiều thì nhiên phải cắt ít mà cắt ít thì mình có quyền sang trọng thì cái chuyện bà con sau này qua thấy mà tôi tắm hơi hoặc là chơi bowling hoặc có cái trà thất mà kiểu nhật có mời chuyên gia bên Tokyo qua thì quý vị đừng ngạc nhiên bởi vì quý vị đóng góp ít quá cho nên tôi đặt phải phải là, là, là, là dồn hết vô cho cái chỗ của tôi <laughs> ok tiếp theo là cũng cái bài kinh y chang như vậy mà kinh thù diệu nè mà kinh thù diệu mà kinh thù diệu nhưng mà ở đây cái nhân vật uh, là nhân vật duyên sự ở đây không phải là ngài sắc lạc phất mà ngài là ngài nan rồi xong rồi kinh này luôn bây giờ tiếp theo là từ kinh bảy thức trú wow bảy thức trú là sao mà cái này hay dữ lắm luôn ý thức trú từ cái chữ quy nha nó là tâm thức ý thức còn cái chữ thí tí nó nhiều nghĩa lắm nhưng mà chỗ này nó có nghĩa là điểm tựa nó là chỗ nương à, rồi, rồi tiếng hán gọi là trú à. thì ở đây quy nhân nó tí tí đó, mình nếu mình mình mình muốn dịch sát thì nghe nó nó, nó khó lắm mà nó khó lắm khó, khó hình dung nó, nó, nó, nó một cái ngôn ngữ mà cộng với ngôn ngữ xa lạ mà khái niệm không gần gũi nữa này cho nên là hay khó cho nên đây bảy thức trú cho quy nhân nó tí tí để mình có thể hiểu nó nôm nay thế này đó là bảy cái cách hiện hữu của chúng sinh trong đời bảy cách hiện hữu nha rồi bảy cách này tôi đã giảng rồi trong trường bộ kinh bài phúng tụng và thập thượng tôi đã giải thích rồi nhưng mà vì cái lòng à, là đạo tình đối với bà con sơ cơ và kể cả những người mà có nghe rồi mà quên sạch thì tôi bữa nay tôi làm điểm lại thôi điểm lại thôi rồi bà con mò trong cái quyển nên ờ, bài giảng trừ bộ kinh mà ai đó in đó biết à, con coi nó dùm nha và quyển nó bị nó bán tù lum ở trong này tụi bị thất thu trong có vụ nó hơi nhiều quá à, vậy trú là cái gì Đức Phật dạy rằng chúng sanh trong đời này nếu mà nó tính đến cái chủng loại là vô số chủng loại đó là vô số cảnh giới thì quá nhiều trời người rồi ờ, dạ so tu la địa ngục kim sĩ điệu càng thác bà tùm lum la sát quá biểu trại nhiều luôn nha chủng loại và cảnh giới nhiều nha cho nên nó khi cần nói gọn thì người phân loại chúng sinh trong đời nó ra gồm mấy hạng sau đây mà dựa trên cái gì dựa trên cái cái tiêu chí gọi là ý thức cho nên bảy cái này được gọi là bảy thức trú là vậy có nghĩa là bảy cách hiện hữu của chúng sinh trong đời mà dựa trên cái tiêu chuẩn tâm thức là sao có những cõi chúng sanh á, có cái trong đây phải xài cái từ trong đây nè cái từ trong đây người dịch là thân với tưởng nghe nhức đầu quá thôi dịch theo chú giải theo trong Bali cho nó sáng nha có những chúng sanh có những cái, cái nhóm chúng sanh trong đời này nè có những cái cảnh giới có những cảnh giới mà chúng sanh trong đó, đó giống nhau về xác mà khác nhau về hồn có những chúng sanh giống nhau về xác lẫn về hồn và có những chúng sanh khác nhau cả xác lẫn hồn các vị có nghe kịp không ta rồi chúng sanh cái chữ hồn chữ xác ở đây thì ở trong ở trong bản ngày minh châu dịch là tưởng và thân nha bây giờ tôi dịch chữ hồn chữ xác là sao có nghĩa là về cái hồn đây có nghĩa là cái tâm đầu thai và cái xác ở đây tức là cái thân tướng đó. nhớ nha à, có những cái, cõi mà chúng sanh ở đó nó đầu thai bằng các cái tâm khác nhau tâm trong anh thì gọi là tâm tục sinh hay là tâm tái tục còn tôi tôi hay xài cái tâm đầu thai đó cho nó dễ hiểu nha thì các vị biết rồi tâm đầu thai đó đâu nó ra dạ thưa nó từ các nghiệp thiện ác tôi đã nói một tỷ lần rồi cứ mỗi lần mà con nói làm và suy nghĩ bằng một cái tâm thiện ác nào đó nha dầu chỉ là hấy mít lườm liếc thôi trề môi nhúng vai lắc đầu thôi nó hấy mắt lườm liếc trề môi nhúng vai lắc đầu đó là nghiệp hết nha à, chỉ cần mà những lúc mà các vị có những cái động thái như vậy đó, thì lúc đó các vị đấy đang gieo một cái nghiệp tại sanh vô kiếp khác rồi dễ sợ chưa một lần mà các vị có một cái ánh nhìn các vị nhìn ra các vị thấy thương có ánh nhìn từ bi nhìn một con kiến nó lọt xuống nước nhìn một con chim nó bị thương ở chân nó nhảy một cò cò nhìn ra thấy một người già trên đường là mình có lòng tội nghiệp ví dụ như vậy đó là những cái nghiệp rất là nhẹ nhưng mà nó cũng là nghiệp thiện nha Đấy. Rồi khi mà các vị có cái lòng khinh bỉ thù hận ghen ghét của người nào đó chỉ trong tâm thôi thì đó cũng là một cái kiểu gây ác nghiệp thì cứ mỗi khoảnh khắc như vậy đó là mình đã âm thầm tạo ra một cái tâm gọi là đâm đầu thai cho kiếp khác rồi các vị hỏi tôi chứ cái năm đầu thai đó nó sẽ đưa mình đi về đâu và lúc nào dạ thưa như thế này các vị tưởng tượng dùm tôi là trong cái dòng lương hồ nó dài tâm thầm như vậy thì nó còn biết bao nhiêu là cái lần mình thiện ác dĩ nhiên ác nhiều hơn thiện nha dĩ nhiên ác nhiều hơn thiện nhưng mà gom chung lại thì vô số lần thiện ác thì hễ mà mỗi một cái tâm thiện ác như vậy nó có một cái sức mạnh khác nhau nó sẽ tạo ra một cái tâm đầu thai vào một thời điểm nào đó thí dụ như tâm thiện x nó sẽ cho ra một cái tâm đầu thai vào cái thời điểm y ừ, tâm thiện x nó cho ra cái quả đầu thai vào cái thời điểm y à, rồi cái y đó là bao lâu thì có thể là ngay sau khi kiếp này mình tắt thở đó không rồi đó là thời điểm y nhưng mà cũng có thể là hai chục kiếp nữa tám chục kiếp nữa thì cái thiện bây giờ nó mới đúng cái lúc nó trổ quả cái tâm thiện x này nè à, nó sẽ cho quả vào thời điểm y nhưng mà cái y đó có thể là cách đây tám chục kiếp một trăm kiếp nữa và trong thời gian mà chờ nó mà cho quả đó cho mình nó dắt mình đi đầu thai chỗ này chỗ kia đó thì các vị biết rồi nó có vô số tâm đầu thai của tiền kiếp nó đang chầu chật mà đang trầu chật ngay bây giờ right here right now bây giờ quý vị tắt thở một cái rẹt là tôi bảo đảm một ngàn phần trăm là các vị sẽ có chỗ đó các vị đi là vì sao vì cái nghiệp thiện ác của các vị trong nhiều đời đó là nó nằm một núi nó chờ mà còn cái ông mà thiện nghiệp X nãy đó đúng vào thời điểm đi sẽ cho quả nhưng mà nó chuyện chuyện sau này nhưng mà ngoài cái xy này là nó còn nhiều cái khác m n o p q r s t u I tùm lum nhiều lắm nha yeah thì như vậy thì chỉ cần mình tắt thở bất cứ lúc nào dù cái chết của một người già có chuẩn bị hay là cái chết bất đắc kỳ tử của một tai nạn mình đừng có tưởng mình chết gấp quá rồi không có mình không có cái nghiệp nào kịp trổ sai chính cái tiền nghiệp nó đã đẩy cho mình bị tai nạn và cũng đã có bao nhiêu cái tâm đầu thai nó đang chầu chịch chứ mình tắt thở một cái thì cái thằng ông mạnh nhất trong đó ông sẽ dắt mình đi còn chuyện đi đâu thì nãy nói rồi à, cái nên tâm ờ, đầu thai đó là, là, là tâm đầu thai cõi lành đó thì nó đưa về cõi lành còn tâm đầu thai đó là tâm đầu thai cõi xấu thì nó đưa mình về cõi khổ còn tại sao có tâm đầu thai cõi lành là bởi vì nó được tạo ra bởi một cái tâm thiện quá khứ biết trong rung có hiểu chưa ta đó phải hiểu phải giảng sơ như vậy đó cho nên bảy thức trú đây là gì là có những cái, cái cảnh giới mà chúng sanh ở đó, đó cái được đầu thai vào bằng các cái tâm đầu thai khác nhau và các thân tướng nó không giống nhau ở đây ngày ví dụ giống như cỡ người chẳng hạn làm con người nhưng mà cái tâm đầu thai không giống nhau là vì sao là vì có nhiều người nó mặt mũi tay chân y như thiên hạ cho nhưng mà họ đầu thai bằng cái tâm dị nhân có nghĩa là cái là cái tâm thiện nó có hai tâm thiện hợp trí và tâm thiện ly trí tâm thiện hợp trí nó tức là mình làm lành làm thiện nhưng mà mà có trí tuệ đi kèm gọi là tâm thiện hợp trí chính cái tâm thiện hợp trí nó sẽ cho ra cái tâm đầu thai tam nhân này tôi giải thích tôi mệt quá rồi cho nên tôi chỉ nói vắn tắt vậy thôi nha chính cái tâm thiện hợp trí nó cho ra tâm đầu thai có cái tên là tam nhân còn cái tâm thiện và vô trí đó, chỉ tốt bụng mình làm theo cảm hứng vậy thôi chứ mình không có nhận thức hiểu biết gì hết thì tâm thiện nó gọi là tâm thiện vô trí thì tâm thiện đó nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai nhị nha và nó có cái rồi cái trường hợp thứ ba nữa nó là cái tâm thiện nó yếu quá nó đã cho quả rồi có quả dư sót của nó đó không thì nó sẽ tạo ra cái tâm đầu thai thứ ba đó là tâm đầu thai dành cho cái người cũng là có người nhưng mà tàn tật bẩm sinh à, mất hẳn cái khả năng uh, là, trí óc thí dụ như mấy người bị bị mu con mấy người mà bị đau syndrome á, mấy người mà gọi là tâm thần đồng ảnh tâm thần một mặt không biết trong rừng biết biết cái đó không ta trong rừng biết cái đó không ta biết mấy cái bệnh đó không tức là tâm thần nó có mặt nó đời nè mà người nhật người do thái người lào người miến điện người việt nam người mỹ mặt y chang như nhau nó giống như một cha một mẹ vậy đó mắt một mí mà nó bập lên như nè biết nói rung rung nó hiểu không đó thì nó rồi hoặc có những người tâm thần bẩm sinh là đẻ ra là nó đã cười sằng sặc rồi hôm nay ngước mặt nhìn trời à, trong ta hư ảo nghe đời bù du đó hôm nay buồn nhảy lên cao ta buồn không hiểu vì sao ta cười là cả như vậy đó là cái thứ mà tâm thần bẩm sinh gọi là bị tâm thần bẩm sinh á à, thì cái loại này nó cũng là mang thân người nhưng mà nó đầu thai bằng cái tâm là quan sát quả thiện vô nhân cho nên trong cái cõi nhân loại này là một một trong những cái cảnh giới nha một trong những cảnh giới mà hồn xác khác nhau có nghĩa là thân thể ngoại diện ngoại hình đó thì kẻ về người khác cao thấp mập ốm đen trắng đẹp xấu trắng đen cái quá hết không à, gồm gì nói mà màu da mình đã thấy bao nhiêu da rồi Ờ, da đen rồi da đỏ rồi da vàng rồi da trắng còn tôi lúc này là lên tới da xanh rồi nha có nhiều loại da ờ, mọi màu da không đó rồi các vị thấy nó kéo theo đó là nào là mí mắt ờ, rồi sống mũi rồi màu tóc rồi mi cong mi thẳng mi ngắn mi dài tầm lum hết cho nên trong cõi nhân loại mình cái tâm đầu thai nó đã khác nhau kẻ thì đầu thai bằng cái tâm tam nhân có thể đặt đạo đắc thiền còn cái kẻ mà, mà đầu thai bằng tâm dị nhân thì nhiều lắm là chỉ học hành khoa bản bằng cấp học vị nhưng mà không có khả năng mà chạm sờ đến những cái thành tựu tâm linh như là thiền định hoặc là, là, là, đắc đạo đắc đắc thánh thì không được Rồi cái hạng thứ ba là tệ nhất có nghĩa là người vô nhân có nghĩa là cái người này đó là coi như là chỉ mang thân người cho nó khác con chó con heo vậy thôi chứ còn cái đầu óc thì nó mụ mẫm nó muội lược coi như là nó bị không có khả năng gì hết à, nó chỉ khác con chó con mèo là có một vài thì nó biết là má à, nó biết đó là má ba nó biết là ờ, đó là người quen à, nó biết là là à, nói một hai câu thì nhiên nóng quá lạnh quá điều gì đó nó vui nó biết nói một hai chữ tượng trưng thì cái đó thú làm không có được đó chỉ vậy thôi chứ còn mà các vị cứ biết rằng các nhà ngôn ngữ học họ đã bỏ công đoạn nghiên cứu về ngôn ngữ đó họ cho mình biết nhiều cái chuyện cũng ly kỳ và thú vị mà cũng rùng rợn không đó là có những cái bộ tộc trên thế giới này đó, cái lượng từ vựng mà cả bộ tộc xài trong suốt cuộc đời đó chỉ có khoảng ba bốn trăm từ thôi kêu biết bởi vì cái này của họ nó đơn giản quá gì quá đơn giản gì cái ba bốn trăm từ các na cư gì đó là cái như là sống chết trai gái con cá con nai con chim con rắn con chuột sống chết đau nhức nóng lạnh mát nực đó, đại khái nó gom thì nó chỉ biết lòng vòng khoảng chừng ba bốn trăm từ vựng và suốt cuộc đời cả bộ tộc như vậy chỉ quẩn quanh có chừng ấy khái niệm cho quý vị ghê như vậy đó nha và chưa hết có những bộ tộc nó còn tệ hơn nữa nó không có cái ngôn ngữ mà Silap không có biết phonetic Silap là gì hết mà nó chỉ có những tiếng hú thôi hú dài hú ngắn quýt sáo nó thông tin cho nhau ví dụ như nó đi xe, nó đi rừng như vậy mà nó gặp cái gì đó nó thổi cái quét cái tiếng quét mà quét dài quét ngắn thì cho biết rằng à, có mồi có thịt có thú rừng là cả bộ tộc nó, nó nhào tới hoặc là, là nó thổi như thế nào nó bộ tộc biết rằng có kẻ thù tấn công hoặc là nó thổi như thế nào nó biết là nó cho mọi người biết là nó đang lâm nạn cần được hỗ trợ đại khái như vậy đó còn đó là tệ nhất đó cứ người nó chỉ hơn con thú ở chỗ là nó nó biết được một số cái tín hiệu âm thanh chứ phải ngôn ngữ nha tụi này nó chỉ chơi chơi cái âm thanh thôi nó chỉ biết được một vài cái tín hiệu âm thanh tạo ra một vài cái ký hiệu tín hiệu âm thanh để mà thông tin giữa đồng loại với nhau trong cùng một tộc lên tới mức nó dở cái mức là ký tín hiệu ký hiệu âm thanh chứ nó chưa qua được cái ngôn ngữ mà, mà phonetic syllab chưa có language chưa có lên chưa tới mức mức language rồi cái mức nữa đó là nó có lý nó có từ vựng nhưng mà quá ít và tuyệt nhiên không có khái niệm về grammar văn phạm là no no way rồi lên nữa từ từ nó có những cái dân tộc mà có cả một hai ngàn từ vựng nhưng mà không có văn phạm rồi từ từ lên nữa có những cái sắc dân nó có có những cái ngôn ngữ nó có văn phạm nhưng mà hời họ không được chặt chẽ lắm rồi sau nữa lên nữa có những ngôn ngữ chặt chẽ từ vựng phong phú À, nhưng mà sao có được dùng để mà chuyển tải một cái kho tàng văn hóa thông tin đặc biệt nào đó hay không đó là được chuyện khác ví dụ như mình thấy những ngôn ngữ lớn của thế giới cái chữ lớn của thế giới này không phải là là có nhiều người dùng hay không nha chưa đủ cái được nhiều người dùng mới mới là một thôi nhưng mà nó là cái ngôn ngữ đó, đó nó có được sử dụng để chuyển tải văn hóa văn minh của nhân loại hay không ví dụ như tiếng Hindu tiếng Hindi tiếng Hindi tiếng Hindi hay là tiếng Tàu tiếng Ả Rập tiếng Nga trong khi đó mình biết tiếng Đức cái số người dùng trên thế giới nó khoảng 200 triệu trở lại thôi trong đất Đức và ngoài Đức chỉ có khoảng 200 triệu nhưng nó tuyệt nhiên hiển nhiên được gọi là ngôn ngữ lớn là vì sao là vì cái sắc dân mà chủ yếu nói tiếng tiếng đó là một sắc dân giàu giỏi và có nhiều đóng góp quan trọng cho thế giới mà đồng thời tiếng Đức là một trong những thứ tiếng mà quan trọng chuyển tải cái văn minh văn hóa của nhân loại người ta nói rằng cứ năm cuốn sách cứ năm cuốn sách mà mà về khoa học về nghệ thuật của thế giới thì trong đó có một cuốn phải bằng tiếng đức trên toàn cầu còn ba thứ tào lao mình không có nói nha mình không có nói nhưng mà về gọi là khoa học và, và, và nghệ thuật trên thế giới cứ năm cuốn ừ, mà vương tới tầm thế giới đó là phải có một cuốn bằng tiếng đức gớm như vậy nha nó ghê ghê như vậy tiếng nghe mà không bằng anh pháp đức ý tàu ấn ả rập đúng là năm cuốn năm cuốn đầu tiên là phải có tiếng đức trong đó thì như vậy các vị thấy tùy vào cái nghiệp của mình nè mà nó đưa mình vào cái cảnh giới con người và từ đó nè chúng ta gọi là do cái cái tâm đầu thai khác nhau cho nên cái thân tướng khác nhau và cái khả năng gọi là là ờ, là, là, là, là, là, là ý thức khả năng trí tuệ khác nhau đó, cho nên ờ, cái trường hợp một là có những trường hợp chúng sinh gọi là gọi là thân khác tưởng khác à, rồi trường hợp thứ hai đó là thân khác mà tưởng giống có nghĩa là sao là cái tâm đầu thai đó à, tâm đầu thai đó giống nhau tức là đều cõi phạm thiên cõi sơ thiện sanh lên đều là bằng một lựa tâm đó là tâm ờ, là tâm quả sơ thiền sắc giới có nghĩa là muốn về các phạm thiên thì tất cả phạm thiên đều phải có điểm giống nhau ở mỗi cõi thì có điểm giống nhau nghĩa là anh phải đắc cái tầng thiền đó rồi chính cái tầng thiền đó là mới cho anh cái tâm đầu thai để anh đi vào cái cõi đó ví dụ như bây giờ tôi đắc sơ thiền thì ngay cái lúc tôi đắc sơ thiền là tôi đã có cái tâm đầu thai về cõi sơ thiền không nhưng mà với điều kiện là khi cái kiếp này mà tôi chết lúc tôi tắt thở cái sơ thiền mà tôi đắc nó lúc đó chưa bị mất chứ còn nếu mà bây giờ tôi đắc sơ thiền năm nay tôi 50 tuổi mà tôi chết năm 76 tuổi lúc đó cái thiền tôi nó bị mất thì trong trường hợp đó à, thì cái tâm sự cái cái tâm đầu thai mà do tâm sơ thiền nó tạo ra bây giờ vô hiệu bị xem là vô hiệu nó giống như là cái visa mà nó quá hạn vậy đó. nó hết hạn là xài không được nha à, ờ, cái visa mà nó, nó quá hạn là sao không xài rồi nó xin là cái mới như cái đó tôi đi, đi Calama thì tôi xin cái visa là một tháng mà tôi đi có 3 tuần nó còn dư một tuần nhưng mà khi tôi về bên châu Âu thì, thì cái tuần nó mất rồi thì tháng 3 là tôi trở qua là tôi xin lại cái mới trong cái khổ tôi xin lại cái mới ừ, bởi vì nó hết hạn rồi đó cho nên trên cái cõi sơ thiền đó thì sao ta đầu thai thì tất cả phạm thiên đó nó đều đầu thai bằng một tâm giống nhau nhưng mà thân tướng thì khác nhau tại sao là vì phạm thiên trên đó có chia thành ba nhóm một nhóm phạm phụ phạm chúng và đại phạm thì cái vị điều đắc sơ thiền mà cái vị nào lợi căn trí huệ nhiều đắc thiền mà thông suốt rành rọt cái mình đắc thì đi ở cái cái nhóm cao hơn cái nhóm ờ, nhóm ờ, phạm phụ Ờ, gọi là đại phạm nhưng mà cái vị nào mà kém đã cũng đắt nhưng ra mà ráng ráng vét túi rồi mình vét túi vét trí tuệ rồi vét công đức để mà đắt đắt xong rồi thì cũng ly dục rồi cũng ngon là lắm nhưng mà cái, cái, cái huệ căn nó không mạnh cái khả năng mà tin tường ở trong năm chi thiện nó mới đủ bén để mà có thể nhàm chán nó mình lên cõi cao hơn thì cái vị này được gọi là gọi là sơ thiền thứ phẩm thứ phẩm nó là nghĩa là nghĩa là thiếu trong râm hiểu thứ phẩm không ta Đấy. thì trong trường hợp đó, đó thì cũng mang thân phạm thiên nhưng mà hào quang thân tướng kém hơn người ta thật ra người ta xẹt ra năm cái số tám cái số còn mình sẽ xẹt khoảng chừng cây nữa cây số thôi không? thì đó được gọi là tâm đầu thai giống nhau nhưng mà cái thân tướng có khác nhau rồi tiếp theo là thân khác nhau mà tưởng khác nhau là sao trong đây nói giống như phạm thiên cử và cõi quan âm là sao tức là thân vị nào hào quang cũng sẽ a phát sara a phát a phát là hào hào quang sara là tia tia trên đó nó là trong thân thể phạm thiên là, hào quang nó phóng ra từng tia những cõi khác nó mọc nguyên một quanh còn ở trên quả phát sara này quang nó đi ra từng tia từng tia và đặc biệt là khi vị này nói chuyện khi phạm thiên trên đó nói chuyện thì cảnh sát nó ra nó giống như trong cái phim khi phim giả tưởng mà còn trong mấy cái game nói chuyện mình mấy cái lần chớp mấy cái tia điện mà nó xẹt ra như này gọi là phát sara chứ sara đây nó có hai nghĩa sara đây là tia và sara đây cũng nghĩa là âm thanh là tiếng nói cho nên một Apasara nghĩa là hào quang để nó, nó phóng ra thành từng tia và thứ hai là Apasara nghĩa là nói chuyện mà nó ra hào quang Đấy. thì các vị trên đó giống nhau vậy càng nhưng mà khác nhau ở cái tâm đầu thai là sao ở cái tầng này có vị thì là nhị thiền cũng vô đây mà có vị tam thiền thì cũng vô trong đây Chứ có cái xa này nè à, qua cái diễm giống nhau nhưng mà tâm đầu thai cái hạt nhau ở chung cõi vậy đó ờ. rồi tiếp theo là cái cõi biến tình thiên tức là cái tâm đầu thai trên đó phải là tâm tứ thiền và cái hào quang mày giống nhau y chang luôn tâm đầu thai giống nhau và cái hào quang giống nhau trang là nhìn cha này với cha kia không phân biệt được dĩ nhiên họ với nhau thể biết nhưng mà mình mình nhìn ảnh sơ qua mình thấy ông nào giống nhau con người cũng có con người mình cũng có hoặc xin lỗi mình nói hơi thấp một chút mình thấy cứ như con trâu đi con trâu pháo con trâu cò nó khác nhau chứ con trâu pháo thì cái lưng nó thí dụ như trong nhà pháo với cò không phải không phải là giống mà là cái tên là thí dụ trong trong nhà mình có hai con thì con này nó có cái xoáy ở lưng con xoáy ở dưới mông gần đuôi con thì cái sừng nó bị gãy con sừng ngắn con sừng dài con con thì cái sừng nó bóng con sừng nó, nó bị sạch ví dụ như vậy nhìn từ xa là mình biết ô đó con pháo đó là con cò mình biết rồi nhưng mà vi phạm thiên ở đây thì không nhìn từ xa giống nhau y chang trong cõi biến tịnh thiên thì trường hợp đó được gọi là thân đồng tưởng đồng có nghĩa là hồn xác giống nhau đầu thai bằng một loại tâm giống nhau và thân tướng hào quang giống nhau y chang đó rồi đó làm học xong bốn hạng bây giờ ba cái hạng còn lại mới là chu nè ba hạng còn lại nó thì ờ, tôi nói cho bà con nghe ờ, thì chứ mà trong lòng tôi nó cũng học hồng nhấp nhởm âu lo là biết nghe có hiểu không giảng xong cái cái cái, cái bảy hạn này là, là là hết hết sạch thời gian này <clears throat> nhưng phải giảng rồi bây giờ tôi hít vào một hơi hơi dài để tôi giải thích ba cái hạn còn lại mong là bà con đông rung ráng là lắng nghe rồi chúng sanh trong đời này có nhiều hạn cái hạn thấp nhất là chỉ biết theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét cái hàng thấp nhất theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét à, tôi có thể kể ra những loại đó ví dụ những loại động, động vật cấp thấp nhất ví dụ như mình thấy kiến ở đâu mà có ngọt nó bu mà mình thử mình để một tí mình để một cục than để một tí lửa là nó giọt hết rồi đó nó chỉ biết vậy thôi rồi khi mà cái vật nóng nó mà dẹp đi rồi qua mình mình xịt miếng dầu hôi dầu lửa nó xịt là nó bỏ nó đi nhưng mà chỗ nào không có mùi hôi thì nó bu lại ờ, cái đầu tụi nó rất là đơn giản nó chỉ biết bao nhiêu đó thôi con trùng cũng vậy con trùng ở chỗ nào đất mềm mát thì nó tới nó ở còn chỗ nào nóng hoặc là cứng quá hoặc là khô không có độ ẩm không không ai không mát ờ, không mát không mềm hoặc là đó có những cái hóa chất như đất phèn đất mặn quá trùng nó ở không được đó cho nên chỗ nào đất phải mềm mát ờ, không có những quá chất ờ, độc hại thì trùng nó ở còn chỗ nào có thì bỏ nó dọn ra chỗ khác nó chỉ biết chừng đó thôi ở được hoặc không ở được chỗ đó thích hay không thích chứ còn con trùng con, con kiến là hoàn toàn nó không có một cái cái niệm gì ngoài ra nữa nó rất là mũi lường cho nên loại chúng sanh cấp 1 thấp nhất đó, đó là gì chỉ biết đi theo cái thích và trốn chạy cái ghét cái chúng sanh cấp 2 phan phải ngừng lại chút nãy giờ tôi ví dụ toàn lắm cái con run con dế con trùng không trong rung nhiều người cứ tưởng chắc không có tôi trong đó sai sai bé sai bé có có có không biết Phật pháp mà cơ địa lại lại là thấp kém không không gần bạn lành không? thì mang thân người đi nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể sống dụng hệt như là côn trùng mà mình không có biết dạ tôi biết mình hồi nãy tôi nói là quý vị phải lắng tâm mà tôi đổ mồ hôi khi tôi giảng bởi vì tôi tôi, tôi đổ mồ hôi thứ nhất là vì tôi phải nghĩ cách nào cho bà con hiểu thứ hai đó là tôi đang biết là nhiều người đang thù thù tại sao tôi nói quạch tẹt ra đó mà nói pháp phải nói nói như vậy nha có nghĩa là mình tưởng mình hơn cái con jun con dế chứ sai nghĩ kỹ lại coi nó có biết bao nhiêu người chỉ biết đói ăn khát uống rồi cái gì nữa giao phối rồi cái gì nữa và tự vệ dầu chúng ta có đi học đại học ờ, có bằng cấp chúng ta đi làm có tiền chúng ta thắt cà vạt chúng ta mang giày câu gót chúng ta xài bắp đầm năm ba ngàn đô la ờ, đồng hồ mắt kính hàng xịn ví dụ như vậy chúng ta tưởng mình là con người cao cấp sai cao cấp theo cái tiêu chuẩn tiêu chí của xã hội thôi chứ trong cái cõi pháp giới hữu tình chúng sinh vạn loại thì nếu mà chúng ta chỉ cái biết lấy một cái bằng một cấp cho một cái chuyên ngành nào đó rồi đi làm kiếm tiền rồi chứng diện rồi ăn sung mặc sướng nói theo cái là cái vĩ mô cái cấp vĩ cái tầm vĩ mô của thế giới thì chúng ta chỉ ngang với con côn trùng thôi vì sao vì cái loài chim chóc côn trùng nó cũng là đói ăn khát uống giao phối và và tự vệ có nghĩa là chống được thì chống còn không chống được thì bỏ chạy thì chúng ta cũng vậy thôi chúng ta cũng biết là đói ăn khát uống lạnh thì mặc áo vô mùa hè mặc đồ mát mùa đông mặc đồ ấm à, rồi biết giao phối biết tình cảm nam nữ nhớ nhung sanh con đẻ cái rồi gì nữa đứa nào đụng tới mình thì một là mình đối kháng đối kháng được thì sao ta khóc giọt mắt trốn nấp lẩn tranh, thấy chưa y chang vậy đó quý vị y chang cho nên loại sạch loại cấp loại thấp nhất là gì là cái loại đó đó không phải là là là chỉ có côn trùng mà gồm cả con người mới nữa nhớ nha chúng ta sống mà thiếu một chút trí óc là là y chang như côn trùng chứ không có khác cả chẳng qua đây là một thứ côn trùng biết mặc áo quần biết xài bắp đầm đeo đồng hồ hiệu chỉ vậy thôi nha cho nên cái loại chúng sanh cấp 2 là gì cấp 2 là biết ngoài biết cái loại một là chỉ biết thích và ghét thôi loại hai là biết thiện ác à cái loại thứ hai là biết thiện ác biết cái này là là nên làm này cái này không nên làm tại sao tại sao cái này nên làm là bởi vì cái này hại mình hại người đời này đời sau pháp luật trừng trị lương tâm cắn rứt tiếng đời dê trách đó, biết nghĩ đến cái đó rồi tránh không có làm mấy điều bị bạ đó. đó làm lành lánh dữ vì nhiều lý do nhưng mà lại thấy biết làm lành lánh dữ biết quan tâm cái thiện cái ác đó đó là loại chúng sanh thứ hai nhưng mà cái loại này đó nó cũng vẫn còn bị phản phất cái mùi của loại một loại một là trốn khổ tìm vui theo cái thích mà trốn cái ghét bằng mọi giá còn cái loại thứ hai đó là làm lành lánh dữ để làm chi để trốn khổ tìm vui để có được cái thích và né được cái ghét nhưng mà nó cao hơn loại một loại một là bằng mọi giá còn loại hai không loại hai là trốn khổ tìm vui theo cái thích mà bỏ cái ghét bằng cách là làm lành lánh dữ để được, sung sướng giàu có đẹp đẽ tùm lum hết đó là loại hai loại một là là đi tìm cái mình thích bằng mọi giá còn loại hai là tìm cái mình thích bằng việc làm lành lánh dữ nhưng mà trong cái đám mà mà biết làm lành lánh dữ này nè nó lại chia ra nhiều cấp đó cấp một phân biệt thiện ác nhưng mà lòng còn đam mê đam mê đam mê trong dục lạc mắt thích nhìn lỗ tai muốn nghe mũi thích ngửi mùi thơm lưỡi muốn nếm vị này vị nọ đó là cấp 1 của là thích lòng lành nhưng mà để hưởng dục cái cấp 2 cái trong cái cái, cái hạng thứ hai mà hạng làm lành lắm dữ này nè nó có ba cái tôi nói rồi mới kịp không cấp 1 là đã nói rồi cấp 2 là biết làm lành lắm dữ để trốn khổ tìm vui nhưng mà trong cái cấp 2 nữa là chia thành ba nhóm nhóm một là làm lành lắm dữ để mà được hưởng dục nhóm hai đó là tu thiền để làm chi để được sanh về cả cõi phạm thiên của hào quang đó sẽ tâm lâm hết rồi cái nhóm ba là chán luôn vật chất không thích của hào quang đó, không muốn có thân xác hình danh sắc tướng nữa mà họ hướng tới cõi vô sắc bởi vì cái nhóm 2, nhóm một thì nó thấy cái đám ờ, cái cái nhóm mà làm lành đánh dữ để hưởng dục thì nó thấy cái đám mà không biết tội lỗi đó nó khinh nhưng mà tưởng sao anh làm lành đánh dữ để anh cũng được hưởng hưởng dục thôi anh chỉ khá hơn cái cái đám kia nhưng mà cái nhóm mà tu thiền sắc giới thì nó khinh cái đám hưởng dục nó nói rằng cái đám này không có khác cái cái đám mà, mà côn trùng bao nhiêu hết trơn À, chẳng qua là tụi nó chỉ là những cái con này con kia biết mặc ờ, áo quần vậy thôi, nó khinh như vậy, khinh ra mặt vậy đó. Cho nên nhóm hai là tu thiền sắc giới để làm hồi làm chư phạm thiên và coi như là không có hưởng dục ăn rồi là cứ ngồi thiền mát lạnh rồi rợn người rợn người nhẹ bẩn mà quan xẹt như là hàng giỏ đá đó là nhóm hai. nhưng mà tới cái nhóm ba là cái nhóm cao cấp nhất họ mới suy nghĩ còn lệ thuộc vào cái hình danh sắc tướng còn lệ thuộc vào cái hình dáng ngoại diện là còn nặng nề mệt nhọc không mình chỉ, mình chỉ tồn tại bằng cái tâm là được rồi chứ còn cái thân này có nó để làm cái gì chỉ thêm nặng nề ba cái hồ quan sẹt sẹt sẹt mấy thằng tào lao nó thích chứ còn mình đâu có màng mấy cái sẹt sẹt đó đó cho nên cái đám này mới là chán cái thiền sắc mà tu cái thiền vô sắc mà chán cách nào không phải là cái thứ tào lao mà chán được đâu nha phải là cái người đắc cái tầng thiền sắc giới cao nhất á, mới có mới, mới mới làm được cái này khi người ta đắc cái tầng thiền cao tầng thiền sắc giới cao nhất người ta mới nghĩ thế này từ đó đến giờ đó là bao nhiêu cái thì thiền định của mình đó, là mình đắc toàn là bằng đề mục vật chất không à đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng mà cái chữ hư không ở đây đó nó có nghĩa là cái khe hở cái khoảng trống ở trong 10 đề mục casino cái chữ hư không nghĩa là khe hở hay khoảng trống cái hư không đó, nó rất là giới hạn chỉ có hư không của vũ trụ á, thì nó mới là thực sự là bao la các vị có biết hôm nay các nhà khoa học họ cho mình biết có vô số vũ trụ và riêng cái thái dương hệ của mình cái khoảng trống mà của vũ trụ mà, mà của, của mình á các bạn biết nó rộng bao nhiêu không nghĩa là cái cái vũ trụ của mình cái khoảng trống cái khoảng không vũ trụ mà của cái cái cái cái cái, cái thái dương hệ mình nó, nó rộng lắm nó là 300 triệu năm ánh sáng mà ánh sáng nó đi với tốc độ gì ta là 300.000 km một giây 300.000 km một giây thì các vị tưởng tượng nếu mà là một phút ấy, thì mình nó lấy 300 ngàn mà mình nhân cho 60 có nghĩa là một phút ánh sáng nó đi được như vậy đó tức là lấy 300 ngàn mà nhân cho 60 bị một giây nó đi được 300 ngàn mà đấy mà tức là một thời gian mà mà, mà cái tốc cái, cái khoảng cách mà ánh sáng đạt được trong một phút là lấy 300 ngàn mà nhân cho 6 60 nha yeah. thì các vị tưởng tượng nếu mà là một tiếng đồng hồ đó sao chục phút thì nó là bao nhiêu km rồi thì một ngày 24 tiếng đồng hồ một tuần đó là 7 ngày tức là 7 lần 24 rồi một tháng đó là 30 lần 24 rồi một năm là hơn 300 lần 24 365 lần là, là, là 64 và 65 lần 24 ừ, như vậy thì các vị tưởng tượng một năm cả sáng nó đi bao xa mà ở đây cái khoảng không của vũ trụ mình nó là 300 triệu năm ánh sáng 300 triệu năm ánh sáng Ôi, rộng lắm rộng lắm mà đó là cái mức dò của các nhà khoa học dựa trên các phương tiện vật chất nha chứ chưa nói đến thần thông đó. mình là cái số đo này chưa chắc là chính xác đó ờ, nó dễ sợ như vậy cho nên cái vị mà họ đặt đến thiền ờ, thiền thiền, thiền sắc giới rồi họ chán họ thấy rằng hễ còn bị gối ghẹm bị gò bó trong cái vật chất nó mệt quá tôi nói hoài mà cái trung tâm còn nhớ không tôi nói có nhiều lúc mình ngồi mình ngẫm là mình thấy mình đang bị nhốt tù trong cái thân này nè chính vì có cái thân này mình phải bị nóng bị nực bị lạnh lẽo rồi bị đói bị khát bị đau bụng nhức đầu bị nhức răng tiêu chảy rồi vì có cái thân này mình bị mỏi lưng bị tê chân rồi vì có cái thân này là mình mới bị kỳ kỳ sức hút của trái đất mình muốn bay mình bay không được rồi mình phải đi từng bước từng bước mình muốn nhanh thì phải chạy mình chạy được chút mình nó mệt đó mình bị giam giấu được cái thân này à, có tôi biết bao nhiêu người họ thấy cái thân này là một cái đó rất đáng hãnh diện nó rất là đáng yêu rất là đáng được chăm sóc rất đáng được làm đẹp nhưng mà có những người họ chán đó, họ thấy họ bị gò bó trong đó cho nên trong kinh đức phật ngày dạy là một trong những cái cách mà để đối phó với cái chết đối phó với cái sự sợ chết đó là khi mà mình còn khỏe mình còn trẻ khi còn, còn sống là thường xuyên quán chiếu thân này là gánh nặng thân này là tội khổ trầm luân thân này là ổ bệnh thân này là cái ổ rác đóng rác là cái ổ bất tịnh phải thường xuyên tâm niệm như vậy cho nên khi mà bị đó đối diện với cái chết vị nó chỉ cần nhớ rằng mình sắp bỏ cái chén cũ để xài cái chén mới rồi nhớ nha và các vị khi nghe giảng tới đây thì phải làm liền ngay bây giờ chứ đừng có đợi tới mai mốt mà nằm liệm giường nó tu nó trẻ mà các vị biết cái này biết cái này là cái tôi sợ nữa cái lúc đó mình nói không được mình bị ngứa ở lưng mình nói không được mình mình cứ nhìn ra hoài mà làm sao mình nói cho tôi biết là gãi giùm tôi chỗ đó thì nói không được còn mình khát nước mình biết nói sao thì họ nuôi mình cứ canh lâu lâu cái họ lấy cái nước họ thấm thấm vậy môi mà khi mình khát quá trời gác luôn mà biết nói sao và có lúc mình không muốn uống mà nó cứ đổ vô hoài mình thở cái được thì biết không khổ lắm Đấy. cho nên có những người họ sợ cái thân những người, có người họ sợ cái thân già có người sợ thân bệnh có người họ sợ cái thân nhân loại rồi có những người cao hơn nó là họ sợ cái sự hiện hữu trong cõi dục rồi có người cao hơn nữa họ sợ cái sự có mặt của đất nước lưỡi gió của hào quang của thân tướng à, rồi bây giờ bắt đầu tôi giảng ba cái loại này nè à, nãy giờ tôi đi vòng quá trời xa luôn bây giờ tôi mới trở lại thì cái ông mà ông đắc cái cái thiền mà thiền vô sắc ở ờ, cái thiền sắc giới mà cái tầng cao nhất tầng ngũ thiền á đa phần đắc đó, đó xong là chìm sâu trong đó sung sướng lắm mát lạnh tối ngày nghe rừng rợn rợn rợn người nhẹ bỗng như bông gòn nhưng mà trong cái đám mà đắc thiền phạm phạm thiên đắc ngũ thiền này, này lâu lâu cũng lọt ra nhau không thấy rằng cứ ngồi hoài rồi cứ rừng rợn rợn mắt lạnh rồi quanh sạch sẽ, chứ không thấy nó làm xa quá ông mới chán ông mới nghĩ bụng là tôi không muốn bị nhốt ở trong cái vụ mà sạch sẽ này nữa thì ông mới dòm quanh đời đất ông thấy trên đời này có cái gì mà không dính với cái sạch sẽ này không thì ông nhìn đây khoảng không bao la nó chỉ có cái hư không hư không này nè không vũ trụ á cái universal space cái đó đó mới là, là, là bao la thật sự các vị nghe nha chỉ có cái hư không này nè chỉ có hư không của cấp của không vũ trụ khoảng không vũ trụ khoảng không vũ trụ này nè anh nam tua cà sổ chỉ có khoảng không này nè nó mới thật sự là thoải mái thật sự là giải thoát mình làm sao mà mình với khoảng không này thành một đó thì lúc đó mình mới đã nha làm sao mà mình á với khoảng không này không có khác gì cả là một nghĩa là đừng có cái thanh tướng này nữa lúc đó mới nó mới thật sự là giải thoát thật sự là thoải mái thật sự là đã đời nha thì với một cái năng lực của một cái vị đắc ngũ thì lúc đó cộng với cái túc duyên của nhiều kiếp quá khứ chà cái vụ này mệt à. có cái vụ đó nữa túc duyên quá khứ nghĩa là nhiều đời đã từng đắc thiền vô sắc rồi nhiều đời đã từng đắc rồi mà nhiều đời cái đây nghĩa là nhiều đời gần chứ không xa quá thì không có kể mà gần nữa nè có đắc rồi và cộng với bây giờ là mình đang có cái ngũ thiền nữa ngũ thiền sắc giới hai cái này nó cộng lại cho nên chỉ cần mình suy nghĩ tôi không muốn ở đây nữa cái tôi muốn là tôi hòa tan tôi thành một với cái cái cái cái hư không của vũ trụ ngoài kia cái cái cái cái cái cái, cái không gian của vũ trụ ngoài kia thì khi vị đó nghĩ như vậy đó vị đã đắc cái tầng thiền vô sắc đầu tiên gọi là hư không vô biên có nghĩa là sao có nghĩa là sau cái kiếp đó trên cõi cõi sắc giới vị nó chết rồi là vị thể sanh về cái cõi được cõi, cõi hư không vô biên cái cõi này sống lâu dữ lắm luôn à, hàng chục ngàn đại kiếp ừ. cả chục ngàn đại kiếp à, nhưng mà có nó có một cái chuyện nữa là có những vị họ đắc được cái hư không vô biên này nè họ không có dừng lại đó nếu họ là người huệ căn nếu có huệ căn với vị thấy không đi đâu đi mà cái hơn nhau cái này nè cho nên ông ông ông Napoleon ông có sự sắp nói ông là, là chiều cao ông, ông hơi khiêm tốn thì ông bị một cái ông tướng chọc ông, ông tướng nói ông lùng quá, thì ông nói thế này du du không phải là longer me mà du du phải là là taller than me mà du longer than me du không phải là cao hơn tôi mà du chỉ dài hơn tôi thôi để các vị có nghe hiểu được hai chữ này không du không phải cao hơn tôi mà du chỉ dài hơn tôi thôi dài nghĩa là nếu mà du nằm xuống đất á thì du dài hơn thôi chứ còn du không, không có cao hơn tôi đó là một một lúc khác à, để trả lời cho một cái người nói ổng lùng mấy cái này cái chiều cao của đàn ông mà tính từ cổ trở lên để ý mới cái đầu á ừ, chứ không phải tính từ vai trở xuống các bạn nghe kịp không tính nó cái chiều cao của đàn ông á, là tính từ vai đó lên nghĩa là chiều cao của cái đầu mà đúng trong cái cõi lưng hồi nó ai có cái này khá nè thì nó mới có chỗ đến nó ờ, xài được khá còn cái này không biết xài đó thì nó nó mệt mỏi lắm nó lẫn quẩn lắm này nó lẫn quẩn lắm thì mấy cái mấy cái vị mà họ đắc được cái, cái hư không vô biên nó trong số nó có mấy cái tài mà có cái này nè họ mới nghĩ trong bụng họ cái hư không nó vô biên thiệt đó nhưng mà nó còn bị tâm mình biết mà nó còn bị tâm mình biết mà như vậy cái tâm mình mới ghê cái, cái, cái khoảng không vũ trụ nữa như vậy tâm mới là vô biên khi họ nghĩ như vậy họ đã đắc được cái tầng vô sắc thứ hai gọi là thức vô biên họ chết rồi họ sanh về cái cõi đó tuổi thọ nó lâu gấp đau cái hành cha hư không vô biên đó đó nó mới hình thành ra cái, cái nó dẫn cái cõi thức vô biên là chỗ đó rồi thì chưa hết trong cái đám mà gọi là là đắc cái thầy cái thức vô biên này nè lại có bàn cha có cái này nữa thì mấy cha mà gọi là là, là ờ, sọc xoàng á thì dây coi như chả chết cứng chết dí ở trong cái tầng thì nó, nó nhiều nó là đã lắm mà đây là đỉnh cao của trí tuệ rồi không nhưng mà có mấy cái ông mà còn khá hơn ông nghĩ là bụng hư ừ, không cái khoảng không vũ trụ nó bao la thiệt mà nó vẫn bị tâm biết mà cái tâm đó nó tuy nó ghê nó, cái cái khoảng không vũ trụ thiệt nhưng mà tâm nó vẫn còn bị tâm biết và tâm của người này vẫn còn bị tâm của người kia biết cái bị nghe kịp không hư không tuy là nó vô biên thiệt nhưng nó vẫn còn bị tâm biết mà mà cái tâm đó nó vẫn còn tâm của mình cũng chính mình á mình vẫn có thể biết được tâm của mình như vậy tâm này vẫn có thể bị tâm kia biết và tâm của người này vẫn có thể bị người kia biết như vậy thì hạn chế qua như vậy thì cả cái thằng hư không lẫn cái thằng tâm thức tuy là vô biên nhưng không thằng nào ra cái gì hết khi mà họ nghĩ trong bụng không có thằng nào ra cái gì hết không có thằng nào tin được thì lúc họ lại đắc cái tầng thứ ba đó là tầng vô sở hữu xứ rồi họ chán phèo hai đó luôn thì họ có cái lòng mà họ chán hai đó họ nói không có đứa nào xài được nấp chứ kinh chị không có đứa nào mà, mà đáng để mà mình bận tâm hết khi mà họ chán hai cái ông đó rồi họ đắc tầng thứ ba đó là vô sở hữu cái chữ sở hữu đây có nhiều người hiểu lầm tưởng là xe có có có possess possess possessive xe không phải sở hữu đây không phải là cái vật sở hữu mà sở hữu đây là tiếng hán có nghĩa là có chỗ có nó cái kinh chỉ quả kinh cho nó là không có gì nha chỉ sở hữu đây nó không phải là quyền sở hữu sở hữu đất đai sở hữu sổ đỏ sở hữu nhà đất sở hữu bất động sản không phải mà vô sở hữu là không có gì tin at ồ là không có gì hết nó chỉ kinh chỉ họ buông nó xong họ mới đắp đến cái thằng mà gọi cái thằng mà gọi là vô sở hữu xứ các bạn nghe kịp chưa thì ở đây đức thế tôn là chỉ kể tới cái tầng thứ ba thôi ngày mới kể nữa nha bởi vì cái tầng thứ tư là tầng phi tưởng phi phi tưởng là cái có những người đã đắc tới cái tầng thứ tư á ở tầng thứ ba đó, họ lại chán họ sống với nó một thời gian họ thấy họ nó có vậy rồi hả ta nó chỉ bỏ hai đằng kia nhưng mà nó cũng tới vậy rồi hả ta nó có cái nào hơn cái này nữa không cái này nó vẫn còn thô quá khi mà họ có lòng họ che cái thứ ba này lập tức họ là đặt cái thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng tâm thức đạt tới cái mức vi tế nói có cũng không đúng mà nói không cũng không đúng phi tưởng tức là nó, nếu nếu nếu mà nó nó có tâm là sai nhưng mà phi phi tưởng cũng không thể nói rằng nó không có tâm nó vi tế đến mức mà có như là không không nhưng mà có nha nhưng mà ở đây thứ thế tôn ngày mới kể tới loại thứ tư ngày kể là loại thứ, thứ, thứ, thứ bảy thôi ừ, đó là loại thứ ba thôi ok đúng giờ rồi các vị có hiểu không các vị có hiểu bữa nay tôi giảng cái gì không alo các vị có, có tôi giảng có hiểu không tôi tôi tôi thù ba cái vụ mà chấp tay rồi tri ân tôi tôi chỉ cần quý vị có mấy chữ à có nghe rõ không nghe rõ câu thứ hai có hiểu được không hiểu còn ba cái vụ mà chấp tay chấp chân rồi rồi uh, Ờ, cảm ơn rồi cái đó nó, nó, nó, nó, nó giảm được em chúc quý vị một ngày vui ngày mai mình gặp nhau nữa